Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi Ở video tiếp theo này Khả đã chuẩn bị huyết thị tinh rồi Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục hành trình lên nón mộng long nha anh em Ở video đầu tiên ờ, của buổi tối hôm qua thì ờ, khoảng 2-3 giờ sáng thì Khải cùng anh em đã lên được 3 mảnh rồi 1, 2, 3 Và giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục đó là mảnh 4, 5, 6 nha anh em Ok và Khải đi mua một tí nữa Một mảnh 4, 5, 6 đã sẵn luôn Và chúng ta cùng vấn đờ vào việc thôi Còn tại Khải đã mua một cục 1.000 xu như hôm trước và chuẩn bị chúng cố gắng lên phòng trực 8 anh em ơi phải phòng trực 8 thì đỡ tốn tiền anh em còn không lên phòng trực 8 chỉ có ton mà thôi ôi thiếu tiền rồi thiếu tiền vàng rồi hành trình lên mảnh 4 5 6 nha anh em rồi ok 4 5 6 5 6 ok chưa rồi Đầu tiên thì uh, à, Khải sẽ đi hút cái uh, à, khoảng chất 8 từ dòng sinh lực Như hôm qua anh em có xem thì uh, khá là đen chung là lên phần trực 8 cái dòng sinh lực khá là khó chịu anh em à giờ thì chúng ta cùng thử thử hôm nay à, với một cái phổ sinh lực 156 cái đồ đồ phôi 156 sinh lực hiện 1 và hiện tinh 1 à, phải chơi hiện tinh 2 đi hiện tinh 2 tình một tình một đến tầng hai đâu ở tình hai đi em ơi trên tình hai đi tình hai đi lấy này hiện một này tình hai này một cục thằng bí không thạnh này một cục thủy tinh này hai viên đại này nếu phần được 8 này easy nhỉ anh em tại vì nó tốn cục này nó một kim rồi nhưng thủy tinh là một kim ba một kim ba mà đã lên phần cho 8 vòng sinh lực rồi anh em Hôm nay lại tiếp tục uh, chơi khốn thạch anh à Chứ em không có thị tinh Tại vì cái cục uh, thằng bấy khốn thạch này như đã test đã trải nghiệm Thì nó tương đương khoảng 4 cục thủy tinh đó anh Bốn cục thủy tinh thì à, này thêm một cục nó thành 5 cục rồi Chứ này hai phú dương đại nữa tương đương gần 5 cục rưỡi thủy tinh rồi Mà không sao phần chục tám thành công là được anh em ơi Đúng rồi, sinh lực phần chục tám với lại kháng hỏa phần chục tám hơi chua nè Cố gắng thôi biết sao giờ anh em Đủ hay là cho hiện tính ba luôn ta mình ba có bốn viên rồi canh nha tình ba có bốn viên rồi coi chân tình ba đi tình hai cảm giác nó cũng lương ương lương ương quá nè <laughs> ok chơi hẳn hình tinh hai hình tình ba đi 100 xu đi mình chơi maximum luôn em à rồi hình tinh ba đó chơi maximum luôn một thị tinh à, ờ, nhà sinh lực thì ừ, dòng sinh lực thì sinh lục đi cho dọn lên rồi ok chưa sinh lực này hiện một này hiện tinh ba luôn khô máu tinh ba luôn mấy dòng quan trọng cho hiện tinh ba luôn rồi cố gắng còn cho tám là thành công anh em, là chín đi hôm trước có nó ra một cục chín rồi ôi tám thành công anh em à ok ok tám thành công rồi ok men rồi ok men này, ok men tám thành công nha anh em với vừa rồi thì chúng ta có test thì tám thành công anh em ơi lô lô dương ơi tám tám thành công nha thành công nha thành công thành công à, tiếp tục tiếp tục khả lân tiếp tục màn thứ hai ạ đây anh em ơi và sau khi dòng sinh lực đã mất là ờ, lên khổng chất 8 rồi ok easy game rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến là cuốn vào lâm một tịch vào lâm một tịch đây khai giác dàn sẵn luôn em ơi vào lâm một tịch đó rồi sẽ đến đó là tăng phục dung kháng hỏa đây phục dung kháng hỏa đây rồi tiếp tục đến là chu sa khón uh, mận ngăn khón chứ mận khón sát thương xong đến chung là sao khón rồi Hà đã sẵn tất cả các dòng các, các ốp cho anh em giờ, giờ nhìn hình dung cho anh em đó và cái cuối cùng đó là cuốn uh, võ lâm quyền pháp đây rồi và cuốn bản thiên thạch đây đó hiện tại là lên được cục sinh lực 8 rồi anh em à quá hơn hơn quá ok luôn anh em ơi khỏi tốn tiền anh em ơi quá thành công lên thành công rồi thế này thì là thế này tỷ lệ sẽ vẫn phải phôi chính là chính hình xuôi này rồi và là một tận có sáng này tiếp tục đó là dòng mặt ngân khón sắp thương vật lý dòng 2 như khải có để ý thì sắp thương vật lý dòng 2 thì chỉ cần một thủy tinh và hai phú nhân đại thì lên sắp thương vật lý dòng 2 phẩm chất 7 rồi ok bây giờ chúng ta cùng uh, tiếp tục hành trình đi tìm cái phôi sắc thương vật lý dòng 2 nha nam và dòng sát thương thì khải sẽ chơi dòng tinh 2 hai hay một gì cũng được rồi phôi sát thương vật lý sát thương vật lý dòng 2 nên chúng ta cùng đi tìm với nhau nam tại vì khai hết rồi chúng tôi lấy dùng hai anh em còn đi tìm nha tìm có mới ép tiếp nha ok anh em ơi vừa rồi mua được cái cái phôi à, bảy bảy phần trăm bây giờ chúng ta vào cái cây vũ khí thôi cây vũ khí thì khai cũng là một một đại hai tiểu một thị tinh đó cho auto phòng chốc bảy tám nha anh em hơn thì lên 8 đó rồi ok men Đã, bây giờ thì chúng ta cùng vào cái uh, cái dòng sát thương lấy dòng sát thương hiện 2 hành tinh 1 hiện 2 một thủy tinh và một hai đại hai tiểu đó đây anh em hiện hai nha mọi người sát thương 77 phần trăm hiện tinh 1 cố gắng lên phẩm chất 7 là thành công nha anh em nói chung cái này khả nghĩ 100 trăm phẩm chất 7 rút chưa chặt thế nào anh em mà hơi là lên 8 luôn đó bẫy ok chưa rồi tiếp tục đây tiếp tục cái này quan trọng nè cái dòng kháng họ này dòng họ này nè mà dòng kháng họ phù dung nguyên thạch cấp 8 đó cục cấp 80 mới canh nè năm bây giờ khả sẽ tìm một cái phôi trên 20 và một cục một kim và một thủy tinh và hai hữu viên đại đó như cái bài lúc này cố gắng lên 8 nha nè rồi khả sẽ mua một cục một kim đó thần binh khốn thạch còn bí khốn thạch một kim này tương đương khoảng 4 cục thủy tinh nữa nè đó rồi một kim ra đây nè tiếp tục nè cố gắng cục này lên 8 là thành công anh em ơi chúng ta xịt là đẹp tiền tiếc lắm tối qua cục kháng hỏi này nó xịt gì mà nó xịt xịt phát mệt luôn nè xịt mà sợ luôn nè ép xịt liên tục quá nhỏ Để tiền dòng kháng hỏi kéo cao một tí kháng hỏi dòng 2 đi tìm phôi các anh em ơi ok anh em có cái phôi rồi có cái phôi khám họ cao rồi cái giày thiếu lâm à giày thiếu lâm cùi bắp mà mua làm gì đâu anh em rồi ok có cái phổ cái phôi khám họ cao rồi nè rồi ok ở trong này là khải sẽ hút hiện tinh ba nha anh em hút mạnh hiện tinh ba luôn nha anh em những dần quan trọng khải cho hiện tinh ba chứ hôm qua ở cái bắt đầu tiên anh em xem video thấy không xịt quá trời xịt luôn anh em tới khải ao game này vô lại đấy và hôm qua cứ cũng một kim một kim xịt liên tục hôm nay khả thêm là một một thủy tinh nữa nè hôm nay khả thêm một thủy tinh nữa cho nó chết kèo đỡ tốn kém này ơi chứ một lần xịt bảy tốn kém quá dày mỏng lông thiếu lâm phớ lắm tóc nó lại kháng hỏa sinh lực lực thôi không có gì nè đúng rồi đúng rồi mình đeo mình chịu tốn kém nhà chắc đây này giày thiếu lâm còn nhiều khi thua cả giày khả năng mang giày tím này nữa thêm 20 sinh khí <laughs> thấy không rồi tiếp tục anh em ơi cố gắng lần này lên 8 thành công là ok nha anh em thất bại ở đâu gấp đôi đó chuẩn luôn tưởng nghĩa này chuẩn chuẩn chuẩn hôm qua thất bại ở đâu giờ chúng ta thêm thêm thêm tiền vào vào chỗ đó rồi tiếp tục chúng ta đến vào dòng quan trọng nhất đó là dòng kháng họ ẩn 2 rồi khả đã chuẩn bị đầy đủ một hiện tinh 3 một cái phôi 25 và một cái cục ẩn hai và một cục thần bí cũng thạch một kim kèm với một thủy tinh và khải sẽ chơi double thêm đó là một thủy tinh một hai đại và hai tiểu nha em đó cái này là double thêm đó nè hôm qua khải chơi chỉ một thần bí cũng thạch một phút viên đại rồi nó rất bảy nè mà cố gắng này lên tám cho mẹ em gái nè em ơi chơi cái này tốn kém gơ lắm cố gắng lên tám nè em ơi tám nó thành công nha em tám tám đi tám đi người nam em wow rồi, tám tám tám tám tám hiệu, hiệu quả hiệu quả quá anh em ơi. Hiệu quả rồi, không tông kém rồi. Bí kíp này hiệu quả rồi, hiệu quả nha mọi người. Rồi, tiếp tục dòng tiếp theo. Đó là dòng nội lực cấp 7, nội lực cấp 7 thì khá là đơn giản thôi nè. Nội lực cấp 7 thì Khả sẽ đi tìm một cái phôi uh, hiện 7 uh, ờ, hiện hiện 3 nội lực cao và Khả sẽ hút đó là một thủy tinh và một đại hay gì một thủy tinh hai đại hai tiểu là phạm chốc 7 nha anh Đó. Một đại một tiểu cũng phạm chốc 7 luôn cái nào đen quá xịt thôi nhưng mà thôi khả chơi kiểu cắt chắc đi nè thêm một bình đại thêm một bình tiểu cho chắc nè là một thủy tinh hai đại hai tiểu nha nè cho nó có cái độ double cho nó vui nè mà đó rồi ok giờ đến dòng nội lực dòng cuối nè mà thành công rồi thành công phần trực tám chứ không không làm phần trực tám mà tốn tiền nữa nè em tốn tiền gơ lắm anh em à anh em cứ nghĩ ép một cái món đồ đâu phải đơn giản đâu nè rất là khó anh em đang xem đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi Hello ba gần 300 anh em đang xem trên kênh youtube của Khải nha Hiện tại youtube của Khải đó là Di Khải Gaming Khải có ghi ở dưới phần mô tả video dưới phần uh, ở tất cả fanpage nha mọi người Anh em nào có xem thì ghé vào kênh uh, youtube uh, gần 300 anh em đang xem uh, Khải chúc anh em buổi tối trong lao dễ nha Anh em đang xem đập đồ thì đừng quên cứ ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi Và tối hôm nay Khải sẽ lên 100 trăm cái nón mộng lông nha mọi người Cố gắng lên nón mộng lông và mong sao cái nón mộng lông này sẽ đạt mốc đó là 33 đó chỉ mang vỏ thôi nè chỉ mang vỏ thôi tại vì tiền bỏ ra khá là nhiều không phải ít đâu nè như cái tính sơ thì trung bình một mảnh là 6 đến 7 kim mà đến 6 mảnh thì mới lên được một cái nó mỏng lông đó 6 mảnh thì 7 nhân 6 thì hết hết gần 7 ờ, nhân 6 này à, cho trung bình 7 kim một mảnh này nhân 6 là hết 42 kim tương đương gần ờ, gần 3 triệu rồi 45 là 3 triệu rồi đây 42 kim nè đó khá là tốn kém luôn rồi ok ok Giờ đến dòng này sẽ thành công mạnh thứ 4 nha nào Ở lần này thì mạnh thứ 4 có vẻ khá là hợp lý Lên khá là nhanh Dòng kia chúng ta sẽ tiếp tục kìm một cái phôi nỗ lực cao Khả năng tìm phôi nỗ lực cao hiện 3 này mà Nỗ lực cao hiện 3 Nỗ lực cao hiện 3 Đây đây đây Có một cái 17 đây 17 là hợp lý rồi 17 nhiều khi sao nó xịn quá 17 hơi thấp nha Đây con cái này à, chứ anh vẫn rồi sẽ dòng bán à. ok anh ơi bên này thì tụi em đa số ép ép giùm anh em lại cái nào không xài thì mới bán thôi chứ còn ờ, không có thời gian mà ép đi bán này có một cái dòng nội lực đâu mới thấy một cái nội lực uh, ờ, 110 ok lực 110 đây nam đến dòng hiện ba nội lực 110 sức mạnh 18 cái này cũng vứt thôi cũng đỡ làm gì cả Hôm qua bị dính ngại Khải thức gần 3 sáng rắn nhướng con mắt xem Thấy xịt mấy lần cục bậy ức dùm Đúng rồi đúng rồi Lê Văn Lan ơi Hello tôi là Thành AFK nha Ví dụ phôi 22, 25 thì hút có khác không nhỉ Khải nghĩ nó cũng tương đối trên 2 ít là được rồi Trên hai ít được rồi Ok anh Phong Nguyễn ơi mới cho một like Ok cảm ơn anh Phong Nguyễn nha Hơn 300 anh em cho em một like lấy tương tác video giúp em nha Ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên dòng hiện 3 Nội lực Dòng nội lực này thì Khải sẽ phiền tinh một Và một thủy tinh hai đại hai tiểu đó một tiếng hai hai đại hai tiểu <clears throat> vô một đại một tiểu điếu tiểu cũng lên này mà thằng nhóc bảy thì một đại một tiểu cũng lên khi nào đen quá thì nó mới xịt thôi nhưng mà mình chơi kiểu chắc một chút nè mình thêm cho nó một một bình đại một bình tiểu nữa đỡ phải đỡ tốn thời gian này mà đó thêm một chút nữa đó đó cái này thì gọi là thêm còn không thì ví dụ khải rút bớt ra rút bớt ra đó tầm này thì vẫn lên 7 auto 7 rồi nhưng mà khải nhiều khi khải sợ xịt lắm nè đó hai đại hai tiểu cứ phòng chất bẫy nó được nha anh em chất bẫy chất bẫy về được hãy uh, bước đầu lần cái này là xong mạnh thứ 4 cố lên phòng chất đó ok phòng chất bẫy thành công anh em ơi rồi tiếp tục mạnh thứ tư đã thành công nha mọi người à, anh Khải luôn tìm cách tiết kiệm nhất nhưng mỗi lần ép tiết kiệm nhất là tốn tiền nhất đúng rồi rồi ok anh em ơi xong bây giờ chúng ta cùng hoàn thành mảnh nha anh em đón thành mảnh thì Khải sẽ chơi uh, như cái đợi thì uh, ờ, tính một hai thì cũng được tính một đi tại vì cũng không quan trọng vấn đề hiện tinh rồi rồi tinh ba tinh ba là tinh ba những cái vấn đề quan trọng là tới tinh ba rồi rồi vô ra mạnh nha em ra mạnh bốn nha em ra mạnh bốn nha em ơi đầu tiên khải sẽ bỏ đồ phổ vô này hiện một phần chất tám này và lâm mật tịch này lâm mật tịch này hiện 2 này hiện 3 này cục mà kháng hỏi hiện à, phòng chống 8 này số 4 này và một hiện tinh 3 tinh 3 rồi một cuốn thiếu long quyền pháp rồi ok khả sẽ lên mảnh à, hiện mảnh số 4 nha nam đó hiện tại giờ không có gì thiếu thốn cả rồi còn hai cố gắng lên mảnh này xong thì sẽ tiếp tục đến mảnh 56 nha nam <laughs> khai rén rồi ạ à hình xui anh em à thành công lên Đó, ok mạnh thứ 4 thành công nha anh em ơi rồi đã thành công mạnh thứ 4 và bây giờ chúng ta tiếp tục đến mạnh con số thứ 5 Mạnh số thứ 5 Để tiếp tục mạnh số thứ 5 thì chúng ta cùng đi uh, chuẩn bị nguyên liệu Khai sẽ đi mua một ít nguyên liệu này mà Rồi thành công thành công thành công Không cần phải dương đại vẫn lên này mà Rồi nè hiện một này hiện hai này Hiện uh, ẩn 2 thủy này hiện 3 thì có rồi ok vào vị trí rồi à, ờ, đầu tiên đó là hiện 1 à, Khải sắp xếp vị trí cho anh em dở nhìn anh em sau này có ép theo Khải thì dở nhìn anh em ơi à, ờ, hiện, rồi đến uh, võ lâm mực tịch rồi đến uh, hiện 2 hiện 2 xong đến kháng hỏa đến uh, hiện 3 hiện 3 xong đến uh, cũng vẫn là uh, bí kíp rồi xong đó đầu tiên thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục đến cái vấn đề là huyền thiết khoán cấp 8 đó cái quan trọng đó là hiền thị con cấp 8 với lại cái dòng phù dung thạch kháng họ cấp 8 đó hai cái đó quan trọng nhất trong một cái lần ép cố gắng thành công 8 thì mình sẽ không tốn tiền đâu không tốn bao nhiêu tiền nhưng mà đợi ép 8 thì cũng tốn khá là nhiều nhưng khoảng ít này mà để ép 8 thì Khải sẽ đầu tư cho Khải đó là hai cục hiền binh khống thạch đó một trước luôn đây đây Khải sẽ mua cục thằng bấy khống thạch này hiền thằng bấy khống thạch này ok này thằng bấy khống thạch rồi khu dân đại khu dân đại Trung Dương trung tâm Rồi Hỏi ai hồng tình bào lấy thêm ít hồng tình bào lấy 10 dương này mà Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến ờ, dòng uh, sinh lực anh em à Đến dòng sinh lực phẩm chất 8 Trời ơi phẩm chất 8 của tôi Thành công phẩm chất 8 này thì ok anh em ơi Ok Khải trước khi ép Khải ao đàn cái đã tại vì Khải còn hơi mờ tín một tí nè mà ao hết game rằng cái Khải vô lại từ đầu rồi chúng ta cùng ép phòng chất 8 của dòng sinh lực đầu tiên rồi tại vì à, mình thành công thì mình cứ làm theo nó thôi nè bây giờ mình không có biết sao nữa tại vì bí kíp đâu ra mà có khải tự trải nghiệm khải tốn tiền là anh em mới biết được đúng không anh em nào sau này có ép thì đi server nào cũng vậy thôi à, không biết có giống hay không nếu mà giống cái cụm này thì ép đồ này nọ thì anh em cứ thử test giống theo khải lỡ đâu nó giống theo thì anh em cứ làm theo công thức khải mà lên thôi nè rồi đến bây giờ ép dòng uh, sinh lực phẩm chất 8 khải sẽ tốn một hiện tinh 3 những dòng quan trọng khải sẽ đẩy hiện tinh 3 nha nè tinh 3 một cục thần bí cũng thạch một kim một thủy tinh và hai đại hai tiểu rồi ok cứ nhung thức mà làm thôi cố gắng cục này lên 8 là thành công cái giờ mà làm nha anh em Chứ hôm qua Khải ép trời ơi, xịt bẫy liên tục, xịt bẫy liên tục Khá là nhỏ luôn Tinh ba Thiên binh khốn thạch Cục uh, lục thiên tinh Và hai đại hai tiểu nha nè Đó Đại Khải còn hai mạnh cuối cùng thôi Cố gắng lên hai mạnh cuối cùng là thành công nó mộng long nha em ơi Đó anh em đang xem mà chưa nhấn nút đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh bên cạnh anh em à Rồi nhấn vào cái chuông thông báo bên cạnh anh em thì uh, ờ, mỗi khi Khải lên like cũng như là mỗi khi Khải lên video thì nó sẽ thông báo về điện thoại hoặc là PC cho anh em biết nha anh em. Anh em lưu ý là đã đăng ký rồi thì nhấn vào cái chuông thông báo bên cạnh là thông báo tất cả thì mỗi khi lên like nó mới báo cho anh em biết nha anh Và hiện tại Khải like trực tiếp vào tối hàng ngày vào lúc 7 giờ 15 phút tối hàng ngày nha mọi người. Đây anh em ơi, sinh lực bao nhiêu là mắt? 200 hay 300 Khải. Hình như hôm kia muốn phái là 300 nha Tâm Sà tay ơi. Còn đồ tím là 200. Rồi, lên em ơi, có gắn tám cho mấy em gái tám cho em gái đầu tốn tiền rồi tám tám đi tám tám rồi bí kíp thành công anh em à đó cứ chúng ta thử nghiệm cái bí kíp này thành công ok gì rồi hôm qua khải tiết kiệm cái chỗ là khải chỉ dùng thần bính không thần bính không thạch thần bí không thạch với à, hai thì hai phú dương đại không lên cứ bảy cứ bảy liên tục và hôm nay khải có thay đổi một chút là thêm một thị tinh thì nó lên này mà ok thành công rồi đó thành công tỷ lệ kiểu này thì cứ thần bí không thần bí không thạch này mình chơi thôi nè tiếp tục khải sẽ mua tiếp tục à, cục thứ hai rồi ờ, cái đấy ép cục kháng họ này mà Rồi Đợi sẵn cục kháng họ luôn Rồi thành công anh em ơi Cái môn thì ít phúc duyên thì tinh nữa Thì uh, quên môn ít uh, ờ, hiền tinh hiền tinh 3 Khải chú chốt phải cho hiền tinh 3 luôn cho chiếc kèo anh em ơi Tôi đăng ký gần một năm rồi nha Ok em cảm ơn anh Phan Nguyễn nha Ok những anh em đăng ký lo thì nói chung không có gì hơn Tối lại thì chúng ta cứ trải nghiệm game Võ Lâm và cùng trải nghiệm tất cả các hoạt động trong game cũng như là đi ép đồ này nọ nha anh em ơi hôm nay lên nón luôn đúng rồi hôm nay lên nón luôn nè anh thiết nguyễn ơi khéo lên chín luôn á lên chín càng tốt mà không lên nè ạ <laughs> nguyễn lâm chim cảnh một la cho khải ra đồ mắt ộp ok em cảm ơn anh nhiều nha ok em ơi và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái dòng sát thương hiện hai đợi ép dòng sát thương hiện hai thì như khải có nói thì ờ, khải sẽ ép là một thủy tinh một tử thủy tinh và hai đại hai tiểu nè mà hai đại hai tiểu rồi còn phú dương đại không Rồi Bây giờ Khải sẽ đi tìm cái phố hay cái phôi gì đó uh, Sát thương dùng 2 nha anh em Khải đang tìm này mà Nói chung thì anh em nào cũng mong muốn ra đồ mát cả Để chúng ta có thể trải nghiệm game cho nó tốt Còn nó không ra thì mình chấp nhận anh em Cái này là game mà một hơn hai đỏ vậy thôi Chứ còn đỡ mà chắc chắn 100 trăm thì hai không ai biết được điều gì chắc chắn được chắc chắn được cả anh em Tôi ờ, đăng ký Khải từ hai năm rưỡi trước lúc có một ca sub Ok anh Tâm cho tay em nhớ anh mà Nhớ anh Tâm mà <laughs> ok những người anh em của tôi Hơn 350 anh em đang xem này Ai chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký giúp em nha Còn ai đang xem mà chưa nhấn nút thông báo bên cạnh thì hãy nhấn nút thông báo bên cạnh giúp em nha em một khi em lên like nó sẽ thông báo cho anh em biết nha em đi tìm cái vũ khí à, sát thương dòng hiện hai nè hơi canh nữa mua vũ khí sát thương quản lý hiện hai trên 50 phần trăm hai cái nữa là xong em ơi cái vũ khí hiện hai sát thương thì cân nha hôm trước khải có nhưng mà khải vứt cho anh em hết nữa rồi cái bỏ nó hết rồi giờ tìm không ra đâu hiện hai chia sẻ cho thầy khải đi các em <laughs> ok cảm ơn em à, chồng đẹp trai nha ai xem lâu năm hello thanh tú lê hello anh hiếu lava anh tâm thánh ở đâu cũng có mặt <laughs> sát thương tiếp tục anh em ơi tết, tết khải cận lịch nha à, <laughs> nhắn rồi mà không thấy thông báo mà lạ vậy ta anh em nào mà chưa thấy thông báo thì anh em ờ, tắt cái thông báo đi anh em bật thông báo lại nè anh em bật thông báo lại đã like hai lần vãi cái hình hy vui làm một thần được rồi đây nói về vấn đề điện đó cho anh em xem lại đây tại thì à, hôm qua hôm kia cách đây cũng vài ngày không phải hôm qua hôm kia cái đó phải nửa tháng trước rồi có một anh trong kênh youtube mà mình không nhớ tên nào anh em ơi tại vì khải có đi là hoàn toàn hết là 44 tháng 44 chưa thua trận nào á thì anh có xem anh bảo là cố gắng thắng thêm 4 trận đi anh sẽ donate 500k mà em không biết anh nào đây anh em à đây anh em ơi đó ok chưa khải mùa này thì khải với uh, à, AKK đi 48 trận thắng 48 trận họ không và thua bại thất bại không. Vận tại tỷ lệ của Khải lập kỷ lục cho bản thân cũng như là lập kỷ lục cùng với anh Gakake. Tỷ lệ thắng 100% với thời gian tích lũy 1 1335 giây, khá là nhanh gọn với hạng mộ này mà. Đó. <laughs> có có gặp cái bang nha Ben Megata có gặp cái bang nha nam gặp cái bang nhưng mà anh AKK uh, Ngami No 1 server với hiệu ứng 5 kỹ năng ảnh chụp cái bang ảnh chụp chỉ cần phong sư tử ảnh chụp chụp hai cái kèm với luồng đao của ông Khải nữa thì cái băng nằm bất động liền em cái băng chết cực kỳ nhanh luôn nói thiệt anh em luôn cực kỳ nhanh luôn đây anh em tiếp tục chúng ta sẽ soi tiếp tục đến cái hướng top 2 top 3 đây này top 2 top 2 đây là nem độc cái tem này thì à, nem độc và một ngàn mi tem này thì đi sâu Khải tại vì lúc trước Khải đi đủ bốn bốn trong bốn bốn thì Khải không đi nữa thì bắt đầu đến tem nem độc này đi thì Khải cũng không vào làm gì tại vì năm độc với ngày 10 nếu mà Khải đi thì năm độc này chắc chắn cũng khó đánh Khải lắm nè tại vì chém lúc đó Khải chém vào đau là chết à cho dù đường môn hoặc nam độc cỡ nào ngoài kỳ họ khả khả chém cực kỳ nhanh thôi nhưng mà lúc đó khả không đi thì tem này đánh được thắng 47 thua một đó với tỷ lệ là 1444 giây 1440 giây khá là nhanh mới có tỷ lệ khá là tốt rồi đây là top 3 top 3 thì gồm tam thánh no mod hôm nay là kết thúc rồi nè hôm nay là kết thúc ờ, liên đấu á khẳng sau nhẹ cho anh em xem luôn hôm nay là cuối ngày 28 của tháng rồi tam thánh no mod tam thánh này đi đường môn no 1 và no mod thì nghe mi đi với 48 ờ, trận thắng 42 thua 6 đó hạng 3 và người cuối cùng nhận vòng sáng của liên đấu thắng này 2v2 đó là ghẹ ngáo 81 đánh uh, ờ, 48 trận thắng 40 thua 8 kèm với Hưng Bạch Lộc Hưng đó và hạng 4 liên đấu như Nam và hiện tại bốn cái hạng vừa rồi khả soi thì đạt cho mình 4 vòng sáng như Nam còn lại cho anh em xem tất cả các hạng còn lại à, chết tài khoản nhà Khải ok hay À, Khải cảm ơn anh Huy Bùi vừa donate Khải 100k đỡ cố gắng hoạt động và cũng như là like cho anh em xem nha. Cảm ơn anh em nha. Hello anh Duy, hello Thái Mập, hello tất cả anh em, hello Trung Lý. Ok, hồi hộp quá. Ok anh em đã Khải xong cái liên đấu này chúng ta sẽ tiếp tục anh em à. Top 6 thì uh, thắng 35 thua 13. Chiến Bình Ly. Top 5 này sao chưa? Top 5 thì Tân Thái Tử và Hoàng Huỳnh. Đây, ông Tân Tử Hoàng Huỳnh đây anh em ơi. Top 5. Đó. Đó, thua 12 thắng 3 16 tổng 5 mà thôi. Tiếp tục, top 7 đó là Cùi Mía và Điêu Thiên. Là Bách kiều Phong. Thắng 1 32 thua 15. khái so trong top 10 chúng ta đi tiếp tục anh em ơi. Tại vì tầm này mua cái phôi cũng khó quá. À, top 8 31 thua 17. Top 9 31 thua 17. Đó, anh em thấy kỷ lục chưa? Kỷ lục cho bản thân chưa? 31 thứ bảy luôn Đa số 31 quân thứ bảy này mà Top 1 thì được uh, ờ, 5k điểm tích lũy Và được vòng sáng khám tất cả năm trong vòng 20 ngày Kèm với uh, uh, sinh lực 300 điểm nữa nè Đó, đó là vòng sáng của top 1 thì anh em mùa trước này cũng biết rồi khải hồng một cũng 3 vs 3 đó khải hồng một đó có vòng sáng cho chó chó mà nó chế chế chế xung quanh màu màu đỏ đỏ nè thì đó là vòng sáng top 1 đó nè rồi anh em cùng tiếp tục quay lại cái vấn đề ép nón hoàng long này kêu tăng đàn bà cho tăng tử gì ạ à, <laughs> chịu anh em ạ à. Hôm trước mùa trước anh em có biết không Mùa trước Khải liên đấu Khải top 1 Thì cũng có một người ờ, không ờ, Không ờ, được đồng ý cho lắm Khải top 1 mà cũng có người đi nói này nói nọ Khải cũng chả hiểu vấn đề Nếu mà không muốn mình top 1 thì vào đánh với mình thôi Nhưng mà mình tức được top 1 thì cũng lại Sờ ta tút này nọ Nó nói mình trên group này nọ Thì mình thôi mình chấp nhận anh em à Chịu thôi Đó. <laughs> Nếu anh em có xem like Khải, Khải anh em sẽ biết ai Đó <laughs> Mời Chúng ta đã tìm được cái phone em chục vàng rồi ok 50 vạn anh em được có còn phone nào nữa không? 91 phần trăm 50 vạn hợp lý 35 phần trăm ui 35 phần trăm bằng trăm vạn ảo dữ nó bán đồ kiểu gì vậy ta <laughs> cái này 91 phần trăm thì 50 vạn thôi mà cái kia 31 phần trăm thì nó là bán cái trăm vàng triệu luôn á <laughs> nhìn ảnh thằng tăng voi thấy vậy là hiểu tính nó rồi cỡ nó rồi nè chơi kiểu gì nó cũng nói được mua hai món luôn em đang tìm mua hai cái luôn không có nè con Tiêu Khải bán lại cho anh lùm lúa và anh lùm lúa đã nhường lại cho anh đường môn Cường Galaxy rồi em ơi. Rồi, Khải mua được một cái foil rồi em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ép với dòng sát thương nha em. Tiếp tục đó là dòng sát thương hiện 2. Với dòng sát thương hiện 2 thì Khải cũng có nói thì chúng ta sẽ ép với hiệu ứng đó là một thủy tinh, hai phú dương đại, hai triệu lái phòng chất 7 nha em. Auto phòng chất 7 cho chất kèo nha em. Rồi. Ôn máu ra mua luôn tiếp tục này. Đó. Đó. Đó. Rồi tiếp tục vô sàn Vô sàn đấu ép Nguồn sát thương thì khai ép tinh tin 1 lên rồi tinh tin 1 Phô 91 Sát thương dòng 2 Đó Thường thường thì Khải một thị tinh Và một cố duyên là lên rồi nè Nhưng mà Khải à, muốn cho thêm Cho nó chất kèo 78 nè em ơi Đó Chứ đời nó tụt xấu thì mới công lại tốn một cục thị tinh Hơi phí thằng mình bỏ một đại một tiểu vô một chút nữa Thì nó nhích thêm bằng cho một chút nữa Chứ còn mình tiết kiệm nhiều khi nó bị tục nên bị tốn thiệt tinh này. ép nó em ơi gần đủ rồi gần đủ rồi em ơi hiện tại có bốn mảnh rồi chất bảy em đó rồi tiếp tục là một cái dòng kháng họ phẩm chất 8 như anh em cũng đã biết thì phẩm chất 8 của dòng kháng họ hiện hai này ẩn hai này thì khả sẽ ép đó là một cục thần bí khống thạch và kèm một thị tinh đó một cục thị tinh và kèm một cục thần bí khống thạch và hai đại hai tiểu thì lúc nãy khả ép có hai cục thì nó cũng nó cũng auto lên bây giờ chúng ta mua tiếp tục hai cục tiểu rồi tinh ba hai tiểu hai đại một tiểu tinh và một cục một nghìn xu đó là thằng bí không thạch cái này này là mua rồi bây giờ chúng ta cùng đi tìm phôi kháng hỏi dòng hiện hai nè mày ẩn hai nè mày phôi kháng hỏi ẩn hai rồi tìm ai bán không không hiện hai trên 20 là được nè nhưng thằng thái hôm qua có cái 18 biết nên liều mạng lấy 18 ép người ta John 20 tháng nó tự, tự tin chắc anh hơn nè thân đồng bào thêm cháu nữa chịu thôi nè cái đó cái đó anh em tự tự tự nói nha khải không nói nha <laughs> tông thành vừa rồi thì được uh, hai thành thành chính và thành đại lý nha anh ben ơi hello anh dương minh nha hello 400 anh em đang xem nha anh em đang xem thì đừng quên cho khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi hello người anh em dương minh mới vô nha Ờ, khả năng tìm cái phôi kháng hỏa này mà à Hơn 400 anh em ngại gì không cho Khả một like chia sẻ anh em ơi Tất cả anh em đang xem trên Youtube thì chắc chắn anh em sẽ biết rồi Hello đời vô thường nha Sau này không đánh lệnh bài boss em Hello anh ơi, nói chung tầm này thì em lệnh bài boss đó, ba chục xu một con nhưng mà đỡ đánh thì lấy không biết làm gì luôn em ơi. Hello Hi Tài nha, là gì đâu mà hát Hi Tài. À, chúng ta cùng ta ờ, lên đến uh, cái dòng kháng hỏa hiện ha, ẩn hai hai cho tìm một kháng hỏa trên 20 nè mày. Rồi trên 20 nè mày, không dám lấy 18 nè mày cái dòng quan trọng mình phải trên 20 15 17 15 Ồ, cái này là 26 này Số 26 hơi cân Ẩn hai kháng hỏa nha anh em hai kháng họ trên 20 Cái này chỉ có những uh, đồ đẹp đẹp nó muốn ra thôi canh đấy ok anh em ơi vừa rồi thì mua được cái ngọc uh, có được cái ờ, mua được cái ngọc ngọc bội nỗ lực dòng cuối và cái kháng hỏi dòng 2 Kế bây chúng ta sẽ đi tiếp tục đến cái dòng phù dung thạch ẩn kháng hỏi dòng 2 ok cố gắng phòng cho 8 là đỡ tốn tiền nha mọi người rồi tiếp tục tiếp tục tiếp tục trước khi ép dòng này thì uh, khải xin phép ao game cái vô lại đó anh em nào thấy chất lượng đúng bài thì đem sau này cứ làm mấy phần chút 8 nữa mà tại vì phải để ý nhiều khi ao game ra thì nó lại có cảm giác ờ, lên khỏe hơn anh em <laughs> không biết là mơ tín hay không nhưng mà nhiều anh em nói mình như vậy thì mình làm theo thôi rồi đủ rồi anh em ơi hiện tại thì bạn hiếm lắm anh em ơi tiền vàng cực kỳ hiếm rồi vô cố gắng phòng chất 8 dùm em cái cái dòng căn hỏi này em rất là mong đợi nè mình phòng chất 7 thì còn dở một thì tinh là lên rồi phần chất 8 hơi căng nè rồi đỡ tiếp tục chúng ta cũng đến phòng dòng hiện 2 Phòng thứ 8 của cái cục ờ, kháng hỏi hiện 2 khai đã đập hiện tinh 3 Hiện 2 Và một cục ờ, thần bí khống thạch Kèm một thị tinh hai cục bình đại phú duyên Và hai bình tiểu phú duyên Đó Cục này thành công thì tỷ lệ mảnh năm của chúng ta khá là đơn giản em ơi Mong nó sẽ thành công trọn vẹn em ơi Cái ngọc bội quá đẹp Nhưng mà đành phải ờ, cho vào cái ông thợ rèn thôi rồi cố gắng thằng phòng chất 8 giùm em gái, phòng chất 8 giùm em gái, phòng chất 8 anh em ơi anh em ủng hộ khảm phòng chất 8 anh em ơi trời ơi thấy chưa đen quá em ơi phòng chất 7 này phòng chất 7 nó gọi là đen này trời ơi phòng chất 7 đen quá đen xịt anh em thấy không tính ra nãy lên được một cục cục này là xịt quá nhỏ thôi lỡ cục này xịt rồi thì bây giờ chúng ta kiếm một cái phôi trên 15 và đẩy một thị tinh một phút dương đại lấy phần chục bảy ba cục bảy đẩy lên tám như nào chỉ có thể lấy ba cục bảy đẩy lên tám mà thôi ok bây giờ đến dòng uh, ờ, nội lực chùa quá chùa quá chùa quá chùa này mà chùa quá chùa này mà rồi đã đưa dòng nội lực lên đây mà nội lực hiện ba ôi nhỏ quá lực hiện ba quá chắc quá chắc này mà xịt <laughs> quá chắc <laughs> mười lăm mà à, xịt 7 triệu gơ luôn nhưng mà nói chung là hên xui thôi Đồ nói chắc anh hơi khó luôn nè quá nhỏ và chúng ta đến dòng uh, à, nỗ lực hiện 3 đường 3 phạm chốc 7 nè một chốc 7 thì một thủy tinh một đại một tiểu mình lên trời ơi quá nhỏ luôn xịt rồi xịt rồi xịt rồi rồi rồi Một thủy tinh không có vấn đề là mua thủy tinh không có nè trời ơi chịu luôn em ơi rồi ok hiện tại bây giờ chị rớt cái cục 7 này nói chung là rớt cục này tính ra mất đi lỗ đi một kim rồi đúng rồi người phôi 25 nó khác là đúng rồi anh em nhưng mà thì không có phôi ấy ok bây giờ thì khả sẽ đại cố gắng đại cục phụ dung và 7 này khả sẽ đẩy ba cục 7 lên 8 như nào khả sẽ đẩy ba cục 7 lên 8 nhỏ quá nhỏ quá khả sẽ đẩy ba cục 7 lên 8 và đây lần không lên đem ra xịt mất mất tiền đúng rồi thời gian chua lắm anh ơi vừa rồi tính ra em ép xịt cái dòng đó là em mất 100k rồi đó em lấy cục phẩm chất 8 mà không ra mà nó chỉ được 7 thôi được 7 thì coi như là xịt lại nè là đâm ra mất uh, ờ, 100k rồi đó rồi ok à, em sẽ lấy cái phôi 18 em đi lấy cái hiện đi mua cái cục hiện ẩn nhá, ẩn hai nữa lắm trò thì xịt nữa <laughs> chịu thôi em ơi hồi nãy thì lên hồi nãy thì lên giờ là xịt ok lần này khả sẽ ép ba của 7 lên 8 đèn quá đèn quá quá nhỏ em ơi tương dương tìm phôi tiếp Đúng rồi, có cố cũng không lên nói được Quá nhỏ Đúng rồi, Phạm Hân 25 là đẹp mà không có anh Linh mọi người Không có 25 Không có Chỉ nãy em có xem mấy cái phôi chỉ có 17, à, 22, 23 25 thì không có Cân Chua quá, chua quá, chua quá à, Đèn, đèn thì, thì cái đó là mất ờ, một cái máy rồi làm cục 7 thì quá đen rồi ok khải đẩy luôn cái cục này đi em ơi một uh, hiện tinh uh, một hiện tinh một phương dương đại một hiện tinh ba lên lại hút bốn thì tinh test rồi nè hút bốn thì tinh vặn rất bảy nha nè hút bốn thì tinh thì tỷ lệ nó lên là khoảng 80 trăm vặn rất bảy nè mà thôi bây giờ thì khải chơi cái kiểu là hút bảy thôi cứ auto bảy cứ auto bảy và chơi thôi auto bảy và đọc lên 8 thôi em ơi một ờ, thủy tinh một đại một tiểu hai đại hai tiểu rồi tầm này gì rút bảy rồi nhỏ quá đây một đại một tiểu chứ là một đài một đại tiểu là lên rồi đại tiểu là lên rồi tinh ba một thủy tinh một đại một tiểu tầm này thì cố gắng lên bảy đọc thôi anh em ơi đấy đó này nay cứ 37 đẩy lên em ơi 37 đẩy lên nha nè Quá nhỏ quá nhỏ 27 rồi Là một 7 nữa Ok ok ok Có một cục 25 đúng không? Để em coi có một cục 25 đúng không? Không Đây ok muốn người bộ 25 này ok Theo anh em một tuôn này Theo anh em một tuôn này một hiện tinh một bốn hiện tinh không ờ, khó lắm anh trương đoàn ơi hôm qua em thử bốn hiện tinh rồi không lên anh ơi rồi Khải đã mua tiếp tục được một cục uh, một cái phôi 25 hiện 2 và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đó là một thủy tinh và đang ép lên ao game quá rất luôn á. <laughs> À, ok ok. Ok anh em ơi. Rồi ok bây giờ Khải sẽ đi uh, mua gì đây. Tinh ba có sẵn này, mua cho Khải là bốn minh đại. 2 tiểu. Ok. Tinh ba tiếp tục ép phẩm chất 8 anh em ơi. Khải sẽ chơi một uh, cục nghìn xu nữa. Rớt ở đâu chúng ta chơi lại ở đó Đúng không Rớt đâu chơi lại ở đó Giờ 8 cái xỉu rồi Không lên 8 được Cái này là không lên 8 anh em Cái này ờ, thì tinh không lên 8 được một thì tinh không lên 8 được Ok Quốc hai thì tinh bốn đại không lên được nha Chăm sóc sắc đẹp ơi đó khải và quốc một cục này một kim này đó cục này một kim là tương đương bốn cục thị tinh đó anh em và khải cho thêm một cục thị tinh đó là cái pha ép vừa lúc nãy là năm thị tinh đó hai đại hai tiểu mà rất bảy cái đó là quá đen là rất bảy thôi còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trở lại với ép cục kháng họ ẩn hai cố gắng lên 8 như nào tại vì lên 8 thì nó mới 100% lên được cái phôi anh em tại vì cái phôi yêu cầu 8 anh em à còn phôi 7 thì gọi là rớt nếu không ra phôi 7 gọi là rớt ok nha anh em ơi gấp đôi ở đó ok bây giờ chúng ta sẽ gấp đôi ở đó Khải sẽ thêm hai cục bình phú dân đại nữa anh em à phú đại luôn Khải sẽ chơi xấu đại luôn Nó gấp đôi ở đó luôn Lần này Khải sẽ cố gắng thử lên 8 không nào Gấp đôi ở đó luôn Thì em nói anh em nói gấp đôi ở đó là ok Gấp đôi luôn <coughs> Rồi một ẩn 2 kháng họ 25 một cục kháng họ ẩn 2 một hiện tinh 3 nói chung là mắt pin luôn nào Và một cục thần bí khống thạch Chơi ở đâu, rất ở đâu chúng ta chơi lại ở đó Đúng rồi, chơi luôn thủy tinh hiếm anh Trần Trung Trần ơi Không có thủy tinh Nên là em mới bù vào bốn cục thủy tinh Bằng một cục thần bí khốn thạch Anh em hiểu vấn đề không Hiện tại server mua thủy tinh không ra luôn anh em Đó anh em hiểu vấn đề đó Hiện tại một cục thủy tinh Khải mua đến cái giá là 300 xu Hiện tại trung bình những cái đoạn mà còn Evan á Thì thủy tinh có còn 220, 230 Thì cao rồi mà cho đến bây giờ hết Evan rồi thì Mà Khải là đi ép cái nón nữa Nên là thủy tinh đang lên đến 300 xu một cục Mà Khải ra mua ở trên thế giới cũng như là hiện tại Khải ra mua từ sáng đến giờ thì chỉ được 10 cục thôi mà Khải mua đánh giá cực kỳ cao là 300 xu luôn á em đó vậy đơn giản đâu anh rồi ở lần này Khải sẽ chơi vô đó là có rớt thì mình sẽ rớt đó mình chơi đó ở lần này Khải chơi phun đại đó ok nha anh em một thị tinh và phun đại sáu dương đại này tương đương còn 200 xu anh em sáu cục đại này tương đương hai 200 xu đó anh em đó rồi cố gắng lên 8 cho em cái này mà không lên 8 mà tốn tiền lắm luôn em cái phần này lần này ép rồi lần này ép này 1.000 xu này 1.300 này 100 xu 1.400 này 1.400 kèm với này 200 xu nó là một lần này ép là 100k Việt Nam đồng 100k Việt Nam đồng cho một lần ép này kháng họ ép Lan Thị Tinh ok em cho Lan Thị Tinh theo anh luôn đó kháng hỏi Lan Thị Tinh ok tí nữa hết Lan Thị Tinh lái Thị Tinh nào mà ép đây sao Khải đầu tư không đầu tư bot ép Thị Tinh đánh bot không ra thì tin anh em ơi đánh bot đâu ra thì tin đâu bot đại bot đại thì mày mới ra mới ra bot bot bot tiểu không ra nha nè bot tiểu như là bot tiểu thì cũng ra nhưng mà bot tiểu 150 vạn một con hơi bị tốn nè hơi bị tiết kiệm luôn nè em ơi hơi bị tốn tiền luôn nè cho tám đây rồi tám thành công đó tính ra nãy một lần xì một lần lên rồi ok sau khi thành công thì chúng ta dư ra ba cục hai cục bảy này hai cục bảy này tí nữa em sẽ đi tìm mon men kiếm một cục 7 nữa và chúng ta sẽ đập lên 8 nha anh em ơi rồi lên 8 100 trăm khỏe rồi anh em ơi và giờ chúng ta sẽ vào công đoạn lên mảnh 5 nha anh em đó hiện tại bây giờ Khải đã có đồ phổ này đầy đủ đồ phổ và hiện hiện một này phần chất 8 này và là mật tịch này rồi mặt ngăn khóng khoảng chất 7 này theo yêu cầu này và cục phù dung thạch cấp 8 này và chu sẽ con cấp 7 này và thiếu 5 và một mảnh 5 ok chưa và bây giờ chúng ta vào mảnh nha nè chúng ta vào mảnh đồ phổ đó đó là cách vào mảnh này mày rồi, vào bánh Chúng ta sẽ bỏ đầu phố vô Hiện 1 này nó mật tịch này Hiện 2 này Hiện 3 này Kháng họ này Rồi thiếu lâm quyền pháp này Một cục hành tinh 3 này Tinh 3 đâu đây Tinh 3 đây rồi Hành tinh 1 đi Hành tinh 1 nãy bỏ cũng lên không cần 3 đâu nè Rồi mảnh 5 Ok chưa Đó Rồi lên sang Thành 5 nha Nam Rồi Ok Đã xong năm mảnh nha Nam Mảnh cuối cùng Mảnh cuối cùng mà hiện tại nó thì anh em là rất là thiếu thủy tinh nè Không có nhiều thủy tinh nhiều Đó Chứ không phải là khả tiết kiệm thủy tinh đâu Không có thủy tinh Nên khả phải bù qua cho nó là cục uh, thần bi Thần bí không thạch đó nè thằng bí không thạch là bằng bốn cục thủy tinh đó nè Đó Rồi ok Khá thành công rồi bây giờ của mạnh cuối cùng và bây giờ chúng ta lại trở lại đi tìm những cái vật phẩm và rồi chúng ta có thể ép đồ tiếp tục này em ơi rồi tinh ba này tinh ba này tinh một tinh một này tinh ba này ok khả sẽ đi mua một ít đồ để cho nó chọn gói cho anh em xem hiện tại không chút bảy dư hai cục này rồi một lá mật thịt này rồi khả đi mua ít hiện một hiện hai hiện ba này cho anh em dễ nhìn nha anh em rồi Sắp đẹp trai là sắp đẹp trai rồi em ơi bây giờ chúng ta sẽ đi mua ít đồ nữa Khá là chua, khá là chua Thông kim Khá là chua em ơi Sẽ mua này, hiền một này, hiền hai này Ấn hai thủy này Ấn hai thủy Rồi uh, hiền 3 có rồi, ok xong Hiền 1, hiền và 15 một tịch sát thương vật lý đồ dung thắng ngõ rồi ok xong bản tiếng thật rồi xong đó đã chuẩn bị đâu đó rồi nè em ơi và chỉ việc uh, đi mua phôi mà dứt thôi rồi cái quay lại cái này rất là khó nè mà lên nón xong bot luôn đúng rồi anh giá trị như vị vi năm hello tùng nhắc nha ạc anh bao nhiêu tiền á Ờ, hiện tại bây giờ thì ờ, Khải thì nói chung thì tính sơ qua thì xét đồng bang Xét đồng bang Khải ép hết 4 triệu Xét đồng bang Khải ép hết 4 triệu này Ra xét uh, ờ, tầm trung 15 27 27 25 Rồi Bao tay này Khải mua 3 triệu rưỡi Đai lưng này Khải mua 2 triệu Còn nón này Khải ép lúc đầu thì 500k Áo này Khải vừa rồi Khải ép khoảng tốn khoảng 300 nghìn Việt Nam Đồng Và đôi giày này khoảng 300 nghìn Việt Nam Đồng Và cái đao này thì khoảng 1 triệu hơn thôi nè Không tới 30 triệu đâu không tới được hồi, hồi trước còn có bông tiêu thì Mara sở hữu được khoảng 20 triệu hôm nay không có bông tiêu anh em ơi không tới đâu ok bây chúng ta sẽ tìm cái dòng sinh lực uh, ờ, hiện một cái dòng sinh lực hiện một thì khả tiếp tục khả sẽ ép cái dòng sinh lực hiện một với cái hiệu ứng đó là một cục uh, ờ, lần này khai có một uh, dòng sinh lực hiện một khá là rẻ sinh lực hiện một kiểu cao trên 100 uh, trên 100 là chơi được anh em trên một trăm rưỡi trăm đồ là chơi nha anh em sinh lực hiện một khá là nhiều để tìm được còn cái nào không nha Đâu rồi Sinh lượng hiệu 1 cái đang đi tìm này mà Sinh lượng hiệu 1 cao Chân 120 là chơi được rồi nè Còn có càng cao càng tốt Không đi kích shop đi ủng hộ anh em bắn đồ đi sinh lực hiện 1 lực hiện 1 115 thấp quá hiện 1 thì sinh lực khá là cao 118 là thấp trăm ba mấy, trăm bốn mấy rồi dứt liền luôn nè, 40 vạn tầm đó. Làm bạc tầm 5 triệu là chơi chưa được được chưa khả Được rồi Nam, 500 view rồi. Wow. Hiện tại Khải đang đặt mốc 500 view rồi Nam ơi. Anh em đang xem thì cho khả một like chơi Nam ơi. Cảm ơn em rất nhiều luôn nha. Chúc 500 anh em đang xem một like uh, buổi tối like uh, xem like vô vẻ Nam ơi. Hiện tại Khải gần lên được nó nón bằng lâu rồi Nam ơi. Hiện tại Khải đang năm năm mảnh rồi nè mảnh cuối cùng rồi Nam ơi cố gắng mạnh cuối cùng này khải cố gắng lên luôn em ơi lên luôn nó vòng lâu trong đêm nay 111 sinh lực 111 nãy giờ khả lên tổng sinh lực cao rồi nam mà sinh lực 170 mấy trăm năm mấy thôi nè thì nó lên 8 khá là đơn giản nè lần này thì ép cái dòng này chắc chắn sẽ tốn một cái hiền bí không thành một kim rồi nè tại vì phòng chất 8 đâu đâu đâu đâu 198 40 vạn á à? đâu đâu đâu 198 40 vạn á à? đồ sao mình không thấy ta anh em nhớ tên gì tên gì ông ta Sinh lực dòng 1 anh ơi, hiện 1 á, em đang nhìn cái hiện 1 á. Đang nhìn cái hiện 1 nha em, còn hiện 2 còn 3 không xài được. Cứ ép vào đồ này là view ca. Ok cảm ơn anh em nha. Xong lần còn đau xấu dòng nữa là pin luôn. Sinh lực hiện 1 nha em, anh em nhìn nhầm có khi nào hiện 2 hiện 3 không? Tại vì lúc này Khải chỉ chú tâm vào hiện 1 thôi, đâu có cái nào 198 hiện 1 đâu. Nãy giờ là ép đồ là quên đi tống kim luôn nè ép đồ là không đi tống kim luôn nè lâm thằng bán nhẫn cửa hàng nhẫn cửa hàng nhẫn á à ở đâu cửa hàng nhẫn đây ở đâu mất tiêu rồi cửa hàng nhẫn mới đây đâu mất tiêu rồi cửa hàng nhẫn đúng không cửa hàng nhẫn cửa hàng nhẫn đây đúng không cửa hàng nhẫn đây cửa hàng nhẫn đây chính xác ở chỗ này rồi 198 đâu 198 hiệu 1 đâu Đây cái nhẫn này này Shop nhẫn này shop nhẫn nào nữa Đúng không 198 đâu Mạnh cuối cùng rồi em ơi Cố gắng tìm đồ cho anh pin pin một tí Lên phòng chống 8 cho khỏe 198 đâu nam đâu khói đâu nam Nam đùa à Nè thằng này bán nhẫn không nè nam Đâu có cái nào đâu ta Đúng thằng này luôn á Tại vì Khải cái kích lúc nãy là thằng này là người đầu tiên bán nhẫn đầu tiên này Qua tiếp thằng này Đâu còn nhẫn đâu Đúng một cái shop này thôi nam vẫn được 1, 2, 3 thôi Em nhìn nhầm không vậy Nè Hình như anh em nhìn nhầm đó Tại vì khả nhìn là không có đâu nè em Đó chỉ có cái số vừa rồi là Full nhẫn thôi Ừ anh em nhìn không rõ đấy Làm gì có một 198 anh em Nếu 198 là khả là thấy rồi 108 thôi Chính xác đấy 108 thôi Hôm trước Khải có nhiều phôi lắm mà Khải vứt với lại Khải cho anh em trong ban ép đồ đó nè <laughs> tám ảo diệu vãi tám đâu ra Không có này mà Nếu Khải thấy là Khải đã thấy rồi Khải nhìn rất là kỹ luôn anh em trăm anh em đang xem mà cũng nhầm mà chết Khải rồi Tại vì là Khải nhìn rất là kỹ Tại vì Khải chú tâm vào hiện một thôi à, Cố gắng à, tìm cái phôi nào trên 150 anh em ơi Trên 150 Tại vì cái dòng này nó rất là tốn tiền đập là đến là một kim mấy lần như cái pha lúc này kháng họ đó xịt một phát là mất 100k cứ xịt một phát xuống 7 là mất 100k rồi em thấy chưa xịt một phát xuống 7 là mất 100k rồi đâu phải đơn giản đâu lên 600 cho Khải đi em ơi đúng rồi hơn 520 anh em đang xem mọi người cố gắng ủng hộ Khải một like thôi một like và chú tâm ở lại xem cái video này cho ra nó mộng long thì chắc chắn video này Khải sẽ lên có thể lên 600 có thể lên 1.000 là chuyện bình thường em hồi trước cả xem là bài boss đó lên đến một nghìn hai lần, trời hồi đó xem làm bài boss anh em xem ủng hộ đông gơ luôn tầm này thì làm bài boss nó không còn giá trị nên là khải không có xanh nữa nè toàn thấy một trăm một trăm hai thôi nè một trăm hai thôi ai cuối cùng đã tìm được phôi cuối cùng easy game easy game luôn em à 550 sinh lực 40 bạn rồi ok man và chúng ta sẽ tiếp đến ờ, dòng sinh lực và sát thương cái dòng hiện hai cái mới căng này lấy tiền với dòng nội lực đây nội lực luôn mua nội lực 40 xu luôn ba bốn mươi vạn luôn ok nội lực dòng cuối những cái dòng quan trọng phải mua đỡ danh sẵn luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với ờ, dòng F hiện một sinh lực phẩm chất 8 đó cái dòng này rất chi là tốn kém luôn đó bây giờ chúng ta cùng đi theo cái hướng của Khải F sinh lực phẩm chất 8 thì Khải sẽ tiếp tục đầu tư một cục thần bí không thạch tương đương 4 cục thủy tinh nha nam tương đương 4 cục thủy tinh nha anh em rồi cái nội lực dòng cuối thì trên 100 là lên rồi nên em không tìm kiếm nhiều anh em em chỉ mong cái dòng này phân phẩm trực 8 này anh em kìm hơi bị khó ok đến dòng này thì khải sẽ tiếp tục cho em nó là một thủy tinh và hai đại hai tiểu là lên rồi nhưng mà lần này khải sẽ bỏ cho nó đó là thôi cứ hai đại hai tiểu đi theo công thức như cũ nãy giờ ép lên ba cục rồi anh em không xịt cục nào à, nếu mà sợ xịt thì khải cho phun đại ok đại khả đang dư phun viên đại đỡ khỏi phải tốn kém thì khải đầu tư thêm phun đại đi phun đại nha nam đó ai vô anh em ơi muốn phơi ép một lần thì khải không có rương nữa mà chứa nè khải không có rương anh em không tại vì những cái đồ khải này khải đã đưa ra bên ngoài thì ờ, đỡ mà mua hết một lần thì khải không có rương chứa nè nên là khải sẽ ép đến đâu khải sẽ đi dạo mua đến đó chứ không có rương chứa nè em ơi sinh lực này 150 này hiện một này những cái dòng quan trọng khải chơi hiện tinh 3 nói chung là maximum anh em à tinh tình 3 và maximum với cục thần bí cũng thẳng đó cục này là tương đương bốn cục thủy tinh đấy rồi một lục thủy tinh và lần này khả sẽ phun đại đó cho nó chắc kèo luôn em ơi phòng trước 8 dùm đỡ tốn tiền anh em chứ bảy nữa to nữa bảy nữa là to nữa anh em đúng rồi hôm nãy là cố gắng lên anh em ơi cố gắng lên anh em ơi cố gắng lên tám anh em ơi đây cố gắng lên anh em ơi xin lộng 153 này xem làm cấy một lần nữa này xem có bị lỗ chỗ nào không nha đây nhấn 8 đi anh em ơi nhấn 8 đi anh em ơi nhấn 8 đi anh em ơi 8 nào lên sang rồi ok qua được cái này là hết phé rồi em à qua được cái này phần trước 8 thấy easy game này ok bây giờ chúng ta sẽ trở lại với tiếp tục cái cục uh, sát thương hiện hai cục này thì chỉ việc một thị tinh và một đài một tiểu là lên Bây giờ thì Khải sẽ đi tìm ờ, cái hiện hai nè mà. Hiện hai Hiện hai nè ơi. Hiện hai của sát thương lý, lúc nãy thì tìm không có nè. Hiện hai nãy thì Khải ra mua mấy lần không ai bán mới canh chứ. Mua sát thương quản lý hiện hai trên 50 là được anh em ơi. Hay quá anh ơi, hay quá anh ơi lên được cục 8 là mừng quá đừng có đơn xin là được tí nữa cái cục kháng họ này thì khải sẽ rút một thị tinh một đại và một tiểu sẽ tìm cục 7 nè và khải sẽ đẩy ba cục bảy lên 8 nè chứ khải không hút cái hiền binh không thạch nè gì hiền bí không thạch nha anh em ơi khải không hút cục hiền bí không thạch này nó rất là tốn tiền mà nó lại hiệu quả thì như khải thái này hiệu quả chỉ là 80% thôi F8 cục thì lên 8 ờ, quên F10 cục thì lên 8 xịt 2 nè mà đó quá hay rồi ôi sát thương sát thương hiện tại sát thương thì chỉ đi tìm những cây vũ khí này em ơi cây vũ khí rồi bây giờ sát thương rồi lại kháng hỏi dòng 2 nữa là xong thôi kháng hỏi dòng thai thì tầm phỏng phôi 17 18 mà lên rồi Phòng chốc 7 thôi mà Khải sẵn đi tìm cái phôi kháng hỏi Trên 17, 18, 19 là được rồi nè Lúc nãy Khải ép cái phôi 10, à, 16 nó cũng lên nữa nè Phôi 16 kháng hỏi hiện hai nó cũng lên 7 á Vậy tới lượt Khải chỉ cần kháng 7 là lên rồi 7 là lên rồi và bên phần tường xúc cái kiếm 100 kìa cái kiếm đó có ba mấy phần trăm mà xúc làm gì nè ba mấy phần trăm em cũng có một cái nè hay là lấy cái ba mấy phần trăm biết nó lên bảy được hay không nè nếu ba mấy phần trăm là lên thì em dùng cái kiếm của em cũng có một cái kiếm này ba mấy phần trăm thôi em mà em sợ xịt đó chơi khải đang có sẵn một cái kiếm 39 phần trăm rồi sương cô lên <laughs> trời luôn hello anh huy hình nha chơi luôn cho khô máu hả à, chơi luôn cho khô máu hả cố gắng lên nó vòng lâu anh em ơi cần lên rồi chỉ cần cái cục kháng hỏa mà nó lên phòng thứ 8 nữa là thành công 100% anh em ơi em đang đi vào tìm sẵn em tìm cái phôi khắn hỏ hiện hai luôn nè em ơi mình tìm một chút thì cũng phôi khắn hỏ nữa xong rồi nè. anh em đang xem thì đỡ lại em một like một view chơi nha anh trời một nghìn vàng luôn canh ơi do có kháng kháng họ hai kháng cả hai thằng quá giờ tàu mới thì được uh, cấp level 93 nha lợi gồm ơi level 93 nha lợi gồm ơi Chơi luôn hả? À? Kiếm cây cho này 10 cho chắc đúng rồi, tốn kém lắm anh em. Cây 39 này nó bán cây 39 mà mua làm gì? Nè. <clears throat> Đâu rồi? Đâu rồi? Nè có cây 39 nó bán 100 vạn này mà. 39 ép làm gì? 39 không có mà. anh à, nè, cây 35 nè. Cây này em cũng có vài cây này mà em không xài đó. Chứ cái này em cũng có một cây 39 trong rương em luôn nè. Nhưng mà nó ít quá ít nhất phải kiếm 50% cho nó chắc kèo nè tại vì khả đa số không biết là anh em đã test thử dưới 35 chưa thì khả không biết chứ còn uh, thuộc về khả thì khả ép toàn 50 thôi cho 50 thôi uh, kháng hỏi màu dưới công dưới có ok từ từ giờ đến cái dòng này là hơi bị căng nữa khả đi dạo thì tìm thì còn chỗ nào bán không nè tìm một sát thương hiện hai nữa là xong tại vì sát thương hiện hai là một thủy tinh một phi dân đại một tiểu lên 7 rồi auto 7 rồi nè không cần phải suy nghĩ rồi đồ không chỗ nào bán luôn Điền Kinh à, Nói về vấn đề lần đấu Khải đang lần đấu top 1 nha Adder ơi Khải đang lần đấu top 1 nha người anh em hai cây vũ khí không có gì để mình mua đây mà Không có luôn Rồi Ép nhanh đi uh, Đi uh, Bot Rồi ok Khải đang bơ hai 2 Canh găng chầm này 10 số đợi vẫn công tí nữa <laughs> Lục bơ hai rất hết đồ chất luôn nè Rồi cánh găng cánh ngay là chết Ok bây giờ Khải sẽ lấy cái cục à, sát thương 39 của Khải, Khải ép cho anh em xem nha Ok Cục uh, sát thương uh, 39 ép luôn Đó Có là đây hay có một cục 30, 38 rồi nè Đó tại vì có người anh em bảo khả là lấy trên 20 là lên rồi lên phòng chốc 7 rồi ok khải lấy trên 20 là được rồi ok chưa đây khải có sẵn rồi mà điều mình thấy thấp quá mình chưa dám trải nghiệm mình chưa dám test nè mình chưa dám thử á lên lấy cái đao cầm rép kìa ok anh em ơi tới một liên đấu thì được 5k điểm liên đấu với lại vòng sáng uh, kháng tất năm và sinh lực 300 em rồi ok không nữa anh em chờ đợi nữa chúng ta sẽ vào dòng sát thương ngay và liền anh em ơi à đó một một lần ép đồ khá là mất là nhiều chi phí mà mất thời gian lắm rồi nè rồi sát thương tinh hai lấy này tinh hai này qua một vụ khí phôi này tinh hai này à, khón hiện hai này một tử hiện tinh này một đại một tiểu đó như khải ép này tầm này là lên chắc chắn là phạm chốt bảy rồi đó Đấy chưa? nhưng mà khải đang muốn cái kiểu là mình chắc chắn hơn nữa là một đại một tiểu nữa đó thêm một chút xíu nữa nè cho nó tự tin anh em à tại vì à, cái này phòng chúc bảy khả ép kiểu này nó cũng lên khá là nhiều rồi vô chúc bảy cố lên phòng chúc bảy rồi xong cái này thì chỉ à, khó khăn ở cái vấn đề đó là cục kháng họ phòng chúc tám rồi rồi ok phòng chúc bảy gì rồi và giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái cục uh, hiện ba hiện ba nội lực và hiện ba nội lực thì em cũng sẽ tiếp tục đó là một đại một tiểu và một thủy tinh đó các bạn gần thành công nha anh em rồi một tiểu nữa rồi, vô sang. Cục này cục nội uh, nội lực nha em, cục nội lực hiện 3. Em ép luôn cho đỡ chặt rương em ơi. Nội lực em đã mua này, đó nội lực 106. Nội lực em còn ép hình tinh 2. Đây. Cố gắng cho nó lên cái nón luôn em ơi. Xong boss đại xong lên nón luôn này hợp lý. Đây. Hiện 3 này. Tinh 2 này. Đó. Một thủy tinh. Một đại một tiểu. Đó. Cái gì game luôn ghê chưa ghê chưa sẽ kiểm tra lại anh em ơi ra nó cố gắng là nó mắt ộp là cái gì luôn em ơi chỉ mong nhận thôi em ơi rồi đó phòng chốc 7 nha nè cố gắng phòng chốc 7 là thành công cái này còn đến cái dòng cuối cùng đó là kháng họ hiện ha ẩn hai phòng chốc 8 là xong thành công đây, phòng chốc 7 phòng chốc 7 lên rồi ok ok khỏe khỏe khỏe khỏe Ai, ok trước khi mình đi bậc ca thì mình cất hết vô rương rồi đã đó cho nó chết kèo nè mọi mấy cái này quan trọng mà nó rớt một cái là chết mình luôn nãy mình cũng đã kỳ đến mức mà mình phải cất tất cả những cái mảnh uh, mình phá bờ ca này nọ anh em hiểu rồi rất là sợ tại vì còn mảnh cuối cùng anh em ơi mất một cái là ton luôn anh em ơi rồi tất cả mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ ok cắt tiền vào rương và khải sang boss đại xong gái là đi uh, tiếp tục uh, tiếp tục uh, sang boss nha anh em ơi rồi ok ok ok tiếp tục uh, lên nón anh em ok anh em và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với công đoạn ép nón mộng long sau khi nãy giờ ngồi và gần hơn một tiếng chơi thì chúng ta đã ép được ờ, thêm hai mảnh nữa là thành 5 mảnh. Hôm qua Khải ép được 3 mảnh rồi, ở bắt đầu tiên là 3 mảnh. Và hôm nay là tiếp tục ờ, cái bắt thứ hai thì Khải cũng đã thành công được khoảng 90% rồi. Và giờ cái khó khăn nhất của cái vấn công đoạn này đó là cục phòng họ phòng phù dung thạch phẩm chất 8. Thì bây giờ Khải sẽ đi tìm một cái phổ Khải ép cho nó lên phẩm chất 7 này gái, Khải ép 3 cục 7 lên 8 nha nè. Cho nó đỡ tốn kém Khải không dùng cái cục hiền ờ, hiền mới không thạch nữa. Đỡ nó lên nữa nè mày rồi Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục em ơi Giờ Khải sẽ đi tìm một cái phổ kháng hỏ trên 20 là được ờ, Ghẻ ngáo cầm bóng đèn của anh Akake anh em ơi Anh Akake vứt qua sạch đồ cho anh ghẻ ngáo cầm anh em ơi Cho thằng em ghẻ ngáo cầm Đó Ok chưa Đúng rồi Hôm qua đánh thì có hai thằng nhẫn lọn thôi Giờ đang buộc có hai con thôi Khá là ít Nên là tầm này ban mình sẽ Cố gắng tìm thêm thiên nhẫn lọn Và tìm thêm ờ, cái giỏ đan anh em ơi Rồi à, bây giờ để tìm cái kháng hỏi dòng 2 để hỏi hả lên luôn anh em trong bang ai có cục kháng hỏi dòng 2 trên 20 nào nữa không anh em anh lúa nãy em ủng hộ hai ủng hộ lúa nãy gần 300 dặn nha lúa ừ ai còn cục kháng hỏi dòng 2 nào anh em ơi trên 17 với 18 là được rồi anh em ơi kháng hỏi dòng 2 nhớ còn nhiều trong đó mà em kiếm hết chưa? Ra đây, có cái 15 đủ đủ đủ đủ rồi, đủ rồi. Để em lên cái này nữa xong. Quả 23 nè, chi nhận quả 23 dòng 2 nè cậu bò có dư không dư vấn đề không em nào còn giáo viên nữ ừ, trước mặt không anh em ok tại vì thiếu tiền vàng quá thiếu tiền vàng quá đây phần bán này vô rồi vô đây một món nữa xong rồi đan những gì ờ, đâu vô đời đây vứt chút à, ok ok rồi xong ok đấm đi lên cái nó ơi tài tài tài à ok anh chạy qua đám cái anh mở cái lắp lên thì một giờ đi uh... rồi ok anh em bây giờ chúng ta sẽ đi ép anh em ơi khai thác cao tồn cái cho nó khỏi rút tiền anh em ơi rút phát một một trăm mấy luôn tại vì tầm này rất là hiếm tiền dạng thì dạng không còn luôn nè đó còn nhiều đo còn nhiều cho nhiều anh em à rồi đi lên mua hai cục phục viên hai cục tiểu anh em ơi một hai <clears throat> Rồi bây giờ thì chỉ cần cục uh, Tìm cục phạm chốc 7 nữa em ơi Kháng hỏa phạm chốc 7 Ok cố gắng lên phạm chốc 7 nữa em ơi Và Khả sẽ đẩy 3 cục 7 lên 8 nha mọi người 3 cục 7 lên 8 Hình tinh 3 Thực Khả bịch uh, hình tinh 3 ở đây rồi một thủy tinh Và hai đại hai tiểu nè em ơi Cố gắng phạm chốc 7 100 trăm Đó Cục 7 và cố gắng 3 cục 7 Sẽ lên cục 8 nha em Giờ đầu tư game mua laptop uh, cộng ạc này kia đồ đạc khoảng 20 củ đúng rồi thám mập nếu 20 củ thì quá chất luôn thám mập ơi 20 củ thì cộng ạc này nọ cộng mấy thì 20 củ quá dư rồi quá dư để trải nghiệm và chơi game rồi thứ bảy không ok bảy này mà và bây giờ thì à, ba cục bảy khải sẽ cố gắng đẩy lên cục 8 và nếu như thành công nếu như thành công thì chúng ta sẽ có tiếp tục phôi thứ sáu nha anh em ơi và sau khi xong phôi thứ sáu thì khải sẽ đi ép viên nón mỏng long cho anh em xem nha cố gắng anh em ơi cố gắng cái này là cái quyết định cuối cùng ba cục bảy lên 8 anh em ơi ba của bảy lên tám ba của bảy lên tám ba của bảy lên tám cố lên thành cấp ba của bảy lên tám một nè hai nè lên giùm em đi em ơi lên giùm em đi em lên không em lên không nam sai à thất bại trời, trời. chết tôi rồi thất bại em ơi mất đi một cục thịt tình rồi ok bây giờ chúng ta sẽ ép tiếp tục phạm chất bảy tiếp Ui Khó quá khó cái công đoạn ờ, từ 7 lên 8 mà kiếm cái cục phù dung cấp 8 canh quá em ơi Hello 600 anh em đang xem nha Anh em đang xem cho Khải một like chơi em ơi Thành công cái này thì Khải sẽ có lên một cái nón mộng long nha em ơi Trời ơi canh quá xịt rồi em ơi Xịt một cục rồi Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái cục thứ hai Thứ ba này giờ Khải đi mua cục ờ, kháng hỏ Kháng hỏ hiện hai nè Khá, ờ, Thủy hiện hai chứ nhỏ quá ừ. rồi đâu ba của bảy lên tám xịn nè mày mất một thì tên một uh, ờ, mỡ phúc duyên không sao uh, thua đâu chúng ta sẽ làm lại từ ở đó like đi anh em ơi thì anh em like giúp khả anh em anh em nào đang xem và chưa xem thì ờ, có thể like giúp khả anh em ơi anh em nào chưa nhấn nút đăng ký kênh thì đăng ký giúp khả nha anh em ơi đăng ký và nhấn vào chuông thông báo bên cạnh để có thể theo những buổi trực tiếp livestream từ kênh Nhật Long Ngô Khải từ vào lúc 7 giờ 15 phút hàng ngày vào buổi tối nha anh Và video thì Khải sẽ up vào hàng ngày vào trưa Buổi trưa Buổi trưa thì Khải sẽ up video hàng ngày vào buổi trưa 11 giờ 15 phút nha anh Anh em nào xem rồi Thì có thể trưa 11 giờ 15 phút xem lại ủng hộ chơi nha Một like chia sẻ chơi nha Buổi trưa thường thường Khải ép những video ngắn nè Khải ép những video ngắn khoảng tầm 10 đến 20 phút Và cũng có thể là một tiếng Tại vì những video đó là những cái video khá là quan trọng uh, Của cái công công đoạn lên đô Cũng như là ép đô đây cố gắng vào nhúc bảy nè em ơi xin mất cục bảy tiếc quá lên ok bảy đây bảy đây rồi ok 7 và bây giờ tiếp tục sẽ công đoạn 3 cục 7 lên 8 nha nè tiếp tục 3 cục 7 lên 8 <clears throat> đầu tư cho game 20 củ 30 củ rồi quá ngon nè cái laptop thì nếu anh xài cái laptop tầm 7 ờ, 8 triệu kèm cái ạc tầm 10 10 triệu hơn là đủ chơi rồi anh 10 triệu hơn đủ chơi rồi cố gắng lên 8 anh em ơi không lên 8 anh em cái lúc này cái công thức lúc này là auto 7 thôi còn cái 8 á là mình phải ép ba cục lên này đó còn công thức 8 nó rất là tốn kém luôn công thức 8 một lần ép gần cả trăm k việt nam đồng lận anh em <clears throat> rồi easy game rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến công đoạn lên nó bằng long thôi anh em ơi Hiện tại tất cả một mọi thứ khải đều đầy đủ rồi anh em à Tất cả mọi thứ đều đầy đủ Không thiếu một thứ gì nha anh Bây giờ chúng ta chỉ việc đưa lên mảnh mộng long thứ sáu cuối cùng Và chúng ta sẽ đi khảm cái nón mộng long thôi anh em ơi Đây không chờ đợi nữa chúng ta sẽ vào việc lên mảnh, mình mảnh thứ sáu này ơi Lên mảnh thứ sáu này em ơi Mảnh phổ nè Như Khải có nói thì anh em cũng biết rồi Một mảnh là Khải mua 3 kim Tương đương 6 mảnh thì 18 kim Và nếu mà đợi tính toán ép một mảnh lên bao nhiêu tiền thì ép một mảnh lên gần 4 kim nữa thì cả mảnh cả phôi và cả cái mảnh này thì một mảnh này lên mảnh số như thế này thì Khải mất gần 7 kim anh em ạ. 7 kim nhân cho 6 thì Khải sẽ tốn 42 kim. Và 42 kim nhân cho 7 70k Việt Nam đồng thì cái nón này Khải sẽ vị trí tốn hết 2 triệu 940 nghìn Việt Nam đồng nha. Đó. Nói rõ cho anh em hiểu cái vấn đề ép cái nón nó tốn kém như thế nào. Chứ không phải anh em cứ nghĩ là à thằng này nó chơi như thế này như thế nọ rồi nó ép này nọ và sau này nó bán đồ đi thì nó bán mắc bán rẻ đó anh em phải hiểu cái vấn đề là lên bao nhiêu tiền và sau này khải có bán bao nhiêu tiền thì anh em cũng phải hiểu cái giá trị của cái món đồ đó rồi vô anh em ơi nấu mồng lâm thứ mạnh thứ xấu nha anh em thành công cái nữa đi ép luôn rồi ok ok easy game easy game easy game anh em à và bây giờ chúng ta sẽ à, lên nấu mồng lông và trước khi lên nấu mồng lông thì khải sẽ cốc bớt những cái à, trang bị không liên quan đỡ chặt rương ép xong ép xong đó bằng lông cái rương đồ không còn một kim luôn rương đồ hai mấy ba chục kim không còn một kim luôn và nãy rút quá trời kim luôn em ơi hôm qua mua hết chín mảnh bốn mảnh gần mười mấy kim nữa rồi ok bây giờ chúng ta sẽ đi ép cái mảnh cái nó mỏng lông anh em ơi trước khi ép thì khải sẽ cắn ờ, ít may mắn đồ này nọ cho nó thơm rau một tí nè không biết thì nó có hiệu ứng gì không mình chưa biết khải sẽ ao game này vô lại một cái lên xuôi em ơi đây, Lên sang Cố lên em ơi Cố lên nó vòng leo em ơi May mắn này Em mua bình quá tiểu nữa Rồi ấy sáu chục sáu chục xu à sáu xu bình quá tiểu nè anh em đang xem cho Khải một like em ơi anh em đang xem cho Khải một like em ơi hiện tại bây giờ Khải cũng như anh em là hơn 600 anh em gần 700 anh em ở đây rất chi là hồi hộp luôn em ơi rất chi hồi hộp luôn này mọi người nói thiệt em là hiện tại bây giờ gần 700 anh em đang xem trên like anh em có thể xem qua cái màn ảnh nhỏ này hiện tại gần 700 anh em đang xem trên kênh youtube của Khải nói chung là mong rằng những cái buổi livestream ép đô cũng như là lên đô mong rằng à, Khải luôn đồng, cùng đồng hành với gần hơn 500 anh em này và xin kính chúc mỗi buổi tối anh em xem like một buổi like xem like vui vẻ anh mọi ơi lên em ơi lên em ơi sống mạnh là thành công và bây giờ thì à, Khải sẽ cùng anh em trải nghiệm lên mảnh ép cái nón mỏng lông ở vị trí này mộng lông anh em ơi mộng lông anh em ơi nó mộng lông anh em à rồi sống mạnh mộng lông ta muốn sử dụng mạnh trang bị để hợp thành trang bị hồn kim đó hơn gần 700 anh em anh em à gần lên gần 700 anh em anh em ơi hơn 700 anh em đang xem ta không bỏ mạnh vào rồi đó em thấy chất lượng chưa Chất lượng chưa mọi người Quá chất lượng nha anh em Anh em đang xem đã làm một like chơi anh em ơi Hello anh em nha Chúc anh em buổi tối trong live dễ này Bây giờ khả sẽ lên nói anh em Hồi hộp quá anh em ơi Hồi hộp quá anh em ơi Tắt màn hình đi cho đỡ căng thẳng nha Tắt màn hình hả Ok anh em ơi Thôi tắt màn hình chị anh em Cứ dạy mà chơi sang chính này Xanh chính này Vô này Vô này Vô vô này Vô này Hiện tại đã thành công nó bồng lông Hiện tại đã thành công nó bồng lông anh em ơi và bây giờ thì khải chỉ mong cố gắng sau cái uh, như la thương diệp hai đến ba cấp là gọi là thành công rồi nè em ơi hai đến ba cấp nè em ơi cố gắng dùng khải lên nè em ơi cố lên nhiều anh em khá nhiều anh em mong rằng ba ba cái đấu hồng long này khải mang vào nữa thì quá pin luôn anh em ơi mang vào thử này mấy điểm anh em anh em anh em nhìn mấy nó điểm anh em mấy điểm anh em các anh nhìn thử chưa anh em các anh nhìn thấy thử cái nó hồng long bao nhiêu cấp anh em ơi tại bây giờ chúng ta cùng ra búp cái dòng ờ, chống phái và chúng ta cùng xem thử bao nhiêu anh em à anh em nhìn thấy bao nhiêu cấp một một hả thực chất tôi rồi một một thiệt hả anh em anh quắc cường thái bảo một một anh em anh em nào vừa rồi có nhìn kỹ không nam bởi nào bởi nào đã bớt trong phái ngay anh em ơi đã bớt trong phái ngay chúng ta cùng suy nghĩ anh em à ra bớt trong phái cả chúng ta cùng suy nghĩ nha cùng tính toán anh em trong phái này rồi đã lên trong phái 90 thôi xong rồi chết 90 một cấp à 90 là hai cấp hai cấp anh em à hai cấp vòng long ok ok hai cá vòng long rồi hai cá vòng long rồi có vẻ như hai cá vòng long rồi không được ba nhưng mà được hai nữa mà không được ba mà được hai à, chúng ta cùng bói nó vòng long ôi hai cấp hai cấp ô ngon ngon ngon mình sợ min một lắm anh em ơi rồi ok hợp lý rồi hiện tại như thế này thì khả chỉ thiếu một cái phi phong nữa thôi thì khả sẽ đặt ca tốc độ đánh đó là 101 nha anh em khả chỉ thiếu một cái phi phong nữa thôi hoặc là mặt nạ khả sẽ lên được tốc độ đánh đó là 101 à, đúng không tốc đánh lên 82 ok hợp lý này ok hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý ok ok luôn luôn ngon anh em ơi hai hai anh em nào đang có phi phân một cấp không cho khải lên 101 cái nè trời ơi đẹp quá mặt nạ này thấy ai bán ngoài ta em em đón 32 mà ra 22 đẹp hả? quá 22 anh em à đẹp quá rồi đặt móc rồi đặt móc rồi đặt móc 101 nha anh em quá pin anh phong cao ta cho em mượn cái phi FIFA em trải nghiệm một lẻ một cho anh em xem cái anh phong cao ơi đẹp quá hai cấp thưởng một cấp là xong luôn hai cấp là đủ nha anh em hai cấp chỉ cần mang một phi phong thì khải đạt một lẻ một rồi khải đạt một lẻ một rồi anh em ơi nói chung là khải cố gắng lên cái nó vòng long để đặt một thôi tại vì lúc trước á, khải mang phi phong một cấp nè mặt nạ một cấp nè kèm càng không hai cấp là bốn cấp nè kèm dòng ban hội một cấp là năm cấp năm cấp không thể nào đạt được chỉ vào vị trí sáu cấp chống phái thì mới đạt được tốc độ đánh một lẻ một thôi quá đẹp anh em ơi trời ơi mình tưởng một ôi yếu vía em ơi. đầu tư từ ngày qua bảy chấm anh em cho quá đẹp Nắng là hai giờ cho khải một like đi anh em cho khải một like anh em ơi quá đẹp anh em ơi hiện tại bây giờ cái áo khải sẽ tìm cái áo kháng họ khải bu vào cái áo này quên áo phòng thủ chứ khải sẽ mặc áo phòng thủ anh em hoặc là về phòng thủ anh lúa ơi lúa đâu ta đó đẹp anh em ơi quá đẹp đúng rồi đòi cái áo thiếu lâm nữa đẹp à... nay lấy dây mộng lem của không giày cùi lắm em ơi giày sida giày phải bằng giày tím được Bây giờ Khả sẽ ép một cái cái áo họ xấu dòng thiếu lâm Và cho nó đẹp anh em ơi à, Hợp lý không? Quá đẹp Kháng hộ 27 hai cấp hai cấp là đẹp rồi Đẹp quá anh em ơi Quá đẹp rồi Woo. Rồi tính ra cái, nón này hết gần 3 triệu bạc Canh thẳng như gia đàn Canh như gia đàn luôn nè Quá đẹp dạ bây giờ tạm đúng rồi giờ mang cái đao 30 thì đạt hai chắc rồi mang đao 30 thì đạt là cái chất. ở ờ, 30 thì chưa 30 thì mới 100 thôi em 30 chiến 100 thôi tầm này phải mang thêm một cái kỹ năng là mới đủ đúng mới đủ đẹp quá năm ơi à, lên bao nhiêu lực tay ạ nãy là khải là búp lên là năm lực 5 k 7 hiện tại khải đang đi theo ờ, đi theo kiểu uh, bd em ơi máu cực kỳ nhiều rồi tí nữa khải sẽ có thể tăng lên thêm đam lực tay khải lên 5 k 9 em ơi nói chung mang được cái nón này vào thì búp lên thì khải lên được gần 300 lực tay gần 300 lực tay còn ở trong lượt tay và lượng kháng hỏa khá là cao rồi còn là vậy là cái áo phòng thủ làm chậm nữa là hợp lý nè mày thay vào chỗ này đó. quá đẹp quá đẹp rồi thiếu lầm ba món thiếu lâm rồi thằng này đang tìm cái đao uh, kim ép nữa nè mày đó quá đẹp luôn hơi bị ờ, ờ, hơi bị canh đấy hơi bị canh anh lú ơi giờ tao đây hơi uh, cái nón xấu chày quá xấu chai nhưng mà nó được hiệu ứng đẹp anh ơi được, được, được chưa? Xem đó nào. À. Đón hai cấp, hai cấp anh ơi. Đạt móc rồi anh ơi. Anh Phong ca cho em mượn cái cái phi phong hoặc là cái mặt nạ em em test một cái anh. Mượn cái. Đó đó đó xem bao xem đó trên cái bang nào. Cái bang đó. Cái mặt nạ hồi nãy là Sài Gòn anh cái này mua đi. Anh Sài Gòn có không? Bán em cái Sài Gòn ơi. Ý à, anh ở Sài Gòn là anh anh nó anh anh cái mặt nạ đó. Có mặt nạ nữa mới đạt. Rồi. Đúng rồi Khải có cái áo cà sa sáu dòng Khải sẽ gom áo cà sa ép cho anh em xem Ok chưa Khải có sẵn rồi anh em à Rồi giờ chỉ thiếu thủy tinh thôi Rồi tính ra thủy tinh nãy giờ bay hơn 10 12 à, viên cũng được quay tốn cái cục thằng bí con thạch quá trời luôn. Cái này cái này cái này min pháo hỏa rồi. Ừ. Hai giờ có không? Ok, muốn gì nào ra mua. Tầm này uh, ra ép đôi giày nữa nè. Giày thủ lý dùng một dùng hai phải dễ dụng ghê ừ. ủng hộ anh dạ ờ ủng hộ chứ mua nhiệt tình chứ sợ gì cũng mua anh ờ à, tú lấy tốc độ tốc độ dòng một đây đây có một tốc độ dòng một hiện hai hiện một đây đâu rồi ta tại nó ót rồi tại nó ót còn hai lót luôn ai ok tốc độ hiện một đây đây chuẩn bị phơi không anh ơi em có cái tóc 31 ờ, là được rồi anh ơi Đúng rồi Chắc xịn luôn rồi <laughs> Lúa ơi lúa lúa rồi đi về đi nè Đi đi đi anh em em bận cái này rồi Đi đi Đó chướng Nó hồi bỏ ăn ra cái Đây đây đây nãy giờ tắt nít Rồi Em đi hai lốt Để mà ờ, lên đôi giày luôn nha anh em À, trong buổi livestream ngày hôm nay Khải sẽ lên đôi giày luôn Đúng rồi anh em ơi Lên đôi giày hợp lý như hơn luôn anh em ơi hoặc đi tìm một cái volume chậm dòng 1 tóc hiền tinh phúc duyên này nọ bỏ ra sàn bỏ ra sàn hiền tinh này hiền tinh uh, ờ, 2 này hiền tinh 1 này ok cho anh em xem rau xanh đây em ơi rau xanh khai lúc đầu là người ta trả 10 triệu không bán nữa nè chúc uh, hoàng xuân khang chúc khải ép may mắn ok em cảm ơn hoàng xuân khang vừa nét khải 50k em ơi cảm ơn tất cả anh em rất nhiều nha đó bây giờ khải sẽ ép đôi giày cho nó full set đồ luôn em à đôi giày này khải có thể bán lại hoặc là đỡ lại sẽ mang đôi giày này trước khải ép ba kim mấy đó hồi đó thì tinh rẻ dòng này thì tinh lên chắc đôi giày này phải ít nhất phải lên 4 kim rồi rồi à, phúc duyên thì tinh thì tinh còn bốn viên ở đồ web rồi khải sẽ mua cục kim một kim thay vì bốn viên thì tinh đó Rồi, ok. Làm chậm dòng 1, dòng chậm dòng 1 nữa là xong. Rồi khai thêm dòng chậm 40 dòng 1 nha anh em. đây đi dạng thì có cái sốt ngồi lúa có bán không? Ok, khả năng kiếm có phi dân nữa hợp lý nè mà. Nếu không được thì khả có thể mua thêm bông tiêu lại. Đó. Làm chậm vòng 1, 40 mấy cái dây chuyền để mấy cái dây chuyền có dòng chậm này đây có cái dạng ok xong rồi đây rồi sinh lực à, hiện 2 sinh lực hiện 2 sinh lực hiện 2 được có tìm gì sinh lực hiện 2 thì có nha sinh lực hiện 2 sinh lực hiện 2 mà khoảng trên 13 14 ít là được sinh lực hiện 2 sinh lực hiện 2 nha anh em đây là cái này thì nó đơn giản thôi nè cái này thì Khải sẽ à, hút hết một lần rồi đập một lần luôn đó còn cái mà hồn kim môn phái á nhiều anh em bảo là rút hết một lần đi một đập thì nói chung là không có chỗ chứa nữa rất là chặt chỗ ok thả ao ra thêm rồi cái tìm voi tiếp theo này Gì? mấy cái phần đội họ lấy cái thể gì lô lô lô lô Bất kỳ phong ơi Bất kỳ phong nói gì đó với hỏi nha thủy đâu Bất kỳ phong đâu ta nó có nói đâu nam em Em đang đổi cái gì thử em em ép gì họ mà mà đâu ai bất kỳ Phong đâu có đâu nam anh em nhầm hả đổi giày kìa không phải ép đâu bất kỳ Phong đâu có không vậy có khỏi ép bị phôi hết rồi việc lên sàn thôi Ủa, nó đổi gì ta đâu rồi bật cửu phong trong mười tám đâu có anh em nó đâu phải nói gì đâu sao còn một ạc khải nháo béo là thiếu lâm đây anh của em ấy mèo đang cầm ấy có ra thế giới à? hay là nó cho thằng này bị ngáo ngáo sao nè hỏi nó nó trả lời đâu nè biết thì nó cũng không lên biết của nó không lên thì biết đổi kiểu gì đây Sở sản xuất 51 là sao anh Việt Trần đây Hello chào, chào, chào tí nha Hello anh em mới vô nha Chúc anh em xem live dễ Bây giờ đi tiếp tục đi ép cái đôi giày 5 dòng Đôi giày này à, Đôi giày như là hạ Giày như là hạ cấp không được em ơi Giày hạ cấp không được Giày hạ cấp không được Hạ cấp chỉ có vũ khí Nón và lừa nón áo thôi thử đi hà thử được không vậy nè hà nhớ là không hà được Ok, không chờ đợi nữa em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào dòng ờ, tốc độ đà, tốc độ di chuyển. Do tốc độ di chuyển thì Khải sẽ ép đó là bốn hướng dân đại và khảm vào sáu hướng dân đại anh em ơi. bốn hướng dân đại, khảm hướng dân đại. Mình tin ờ, rút mình một, động tin hai. Vô dòng. anh ép tốn 7 6 7 kim vậy mà mua cái 6 dòng cho nó đẹp hơn đâu có ra mua không có đâu nè mua bán một căng lắm đòn đất hòn ủa anh đòn đất hòn nào vừa anh đòn anh đi gì đây em đọc coi đòn đất hòn vân vừa donate khải 500k Ôi 500k thật hả Anh donate 500k luôn em ơi Ôi em cảm ơn anh nhiều nha Gửi đôi giày nha Trời ơi em cảm ơn anh Đoàn Thanh Bình nhiều nha Trời anh, anh đi tính quá anh Đoàn Thanh Bình ơi Cảm ơn anh Đoàn Thanh Bình nhiều nha Hôm trước có một người anh bảo em là Có yến top 1 uh, ờ, Tháng 48 cho 48 đi Anh donate cho 500k Bạn tại bây giờ em chưa nhận được cái donate đó nè anh em Đó Đó là cái tinh thần cố gắng của em đó nè 48 cho 48 mọi người Đó dứt chưa Dứt donate chưa rồi ok không nói nhiều nữa Anh em nha ờ, Khải cảm ơn anh Đoàn Thanh Bình và donet em Nam chung Ca đỡ donet đôi giày ép nha Và giờ thì Khải và cùng anh em Đi ép đôi giày nha mọi người Anh em ơi Đôi giày Khải sẽ rút ờ, bốn dương đại Đập sáu dương đại lên top 40 nha anh em Hoặc là Khải đưa một dương thị tinh Cho anh auto 40 cho nó chắc kèo anh em ơi Rồi chắc, là chắc phải một thị tinh thôi Rồi ok anh em ơi Khải đi ép cái Tương dương trung tâm Bao giờ ra server mới mới nhỉ ạ? Dạ. Hello 22 nha, server mới thì ít nhất phải một tháng nữa cầm bên đồ tím này sẽ ra server mới nha. Sao không mua con tiêu luôn? Tiêu làm không có con tiêu nhìn yếu sinh lý lạnh ạ. con tiêu trước Khải có nhường cho anh em trong bang rồi. Sau này Khải có cần Khải sẽ ép Khải sẽ mua lại thôi nè. Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi ép cái đôi giày năm dòng nha anh em ơi. Và vừa rồi Khải đã được donate 500k, nói chung là bù là đôi giày này. Cảm ơn à, người anh em rất là nhiều. Phải cái áo ép cái áo còn đẹp trai kìa. Áo này vẫn đẹp mà, nói chung do cái nón thôi nè, cái nón Thiếu lầm nó hơi tù thôi. Đó áo thì hơi canh coi cái áo thì hơi khó nè nhiều anh em là thích ép áo ta nhiều anh em là thích ép áo ta nhiều cái vấn đề quá nè em ơi nhiều anh em là thích ép áo nhiều anh em là thích ép áo ép mắt xịt ép lại tiếp ok anh ơi ok anh ơi ok ép mắt ép xịt ép lại tiếp có lực ép mắt luôn đúng rồi hiếu hiếu đúng rồi hiếu hiếu ơi đó anh đâu nét cái thì có động lực ép đồ ngay luôn em ơi cảm ơn nhiều nha khải dạo thì có đôi giày nào 6 dòng không nè 5 dòng 5 dòng nhiều khi mình lên đôi 6 dòng đó lại hiệu quả hơn hay hơn nè ừ, vấn đề là có đôi giày 6 dòng hay không nè vì ép đồng này 5 dòng sau này chuyển như đường môn là thấy phí phí phí ví dụ có chuyển như đường môn em thì cái chúng ta tốn kém mất đi 20 thông pháp hơi bị uổng đúng không áo thì tầm này áo thì thiếu lâm xấu dòng thì khôi Ok vô dòng tốc độ này Em sẽ rút hiện tin một Mới mua đây À nhớ rồi 31 ờ, này Hiện một này Hút hiện tinh 1 này Ok anh ơi bốn dương đại này Đó Phòng chất à, phòng chất 67 là lên 40 Lên này <laughs> vào trong 6 ok tìm được full 6 dòng hả à? tìm không có tâm thánh thì không có anh em anh đang anh tâm thánh nghiên cứu tiền giúp em thôi anh đây em ơi tìm phôi 6 dòng không có thì phải chơi phôi 5 dòng sau này năm đọc uh, ờ, trong bang có thể mang năm đọc của ông anh trong bang có thể mang cũng được đó dòng đầu Sao tiên này ờ, tắt auto nha tốc độ đánh số 10 okay. 40 tốc đánh số 10 tốc độ di chuyển 40 chứ lộn tốc độ di chuyển 40 như nào lên sẵn sàng lên 40 ok ok ok tầm này không có nè em ơi không có nếu không có gì thì kiếm đôi dòng khác thôi ok bây giờ tiếp tục thì khả sẽ chơi dòng làm chậm nha nam dòng làm chậm thì khả sẽ vẫn như cũ đó là rút 4 phút viên đại đập một thị tinh nha nam làm chậm 500 ok ok cứ ép đi đó chưa cứ ép đi gì đâu mà giờ tầm này thì không có xin silver thì không có nữa thì không có thì không biết tìm cách nào để mà có cái phôi xấu dòng luôn em rất là hiếm tại vì mở cả trăm rương thì mới được một hai món cần xài được thôi ok bây giờ chúng ta sẽ di chuyển thành khác một cái quay lại ép tiếp đây mà xong đôi giày này là đủ hiệu ứng 80 chón 80 chồng mà đẹp luôn em ơi đẹp trai luôn full đồ thiếu lâm lấy Khải sẽ lấy uh, làm chậm 40 này ấn một này tinh hai này bốn viên đại này đó bốn viên đại này phần chất xấu là được nha nè phần chất xấu là được nha nè <clears throat> ui phần chất bốn càng dưới trời đúng rồi thiếu tin thiếu tin thì khả năng mua có thể mua cái bồ kia lại nè còn không thì uh, nghiên cứu sâu giờ thiếu tin hơi thiếu thiệt phẩm chất 4 rồi phẩm chất 4 cái này một thì tinh uh, 4 đại rồi một tinh 4 đại rồi cành quá một tinh 4 đại rồi một tinh full đại cũng được nè má sợ rớt dùng làm chậm quá luôn phẩm chất 4 rồi chất 4 quá nhỏ sau dòng làm chậm nói chung sau dòng tóc thì cũng có thể lên 40 là chuyện bình thường thôi nhớ đúng rồi nếu mà sau này uh, em có kiếm đôi giày nào xấu dòng hơn thì em mang vào em đổi đôi giày này cho năm độc đúng rồi anh cũng biết ơi hiện tại đôi năm độc gần đủ anh ơi đôi năm độc thì gần đủ nha nón thủ lý làm chậm rồi áo năm độc rồi đó hiện tại đôi giày này nếu ép thành công thì em xài vài hôm sau này em có đôi giày xấu dòng thì em thay vào đây thì uh, nam đọc sẽ xài cái giày này vậy thôi tại vì năm độc đâu cần thằng pháp làm gì đâu lên trong này đêm nay luôn mà ok nam ơi có anh bình ủng hộ rồi tự từ tiền ép đi khải ok diễn đỗ ơi ừ nãy khải ép toàn là nhiều thôi em chứ khải không có tiết kiệm không tiết kiệm đây à, này linh hai này vô này thị tinh này phun đại này đó thường thường tầm này khải chỉ ép bốn đại là lên rồi nhưng mà khải nghĩ cảm giác thôi cứ phun đại đi cho lên 40 vậy nè <laughs> không to đâu không to đâu không thể nào to được không nào to được đâu 40 không thể nào to được đâu hello đèn gì nha hello đèn gì 40 ok chưa nâng lại cái áo lên cấm năm nó đẹp trai hơn nó khải ok tấn lộc voi thế mai anh tải game dần là vừa ok anh ơi ok anh ơi chung là đợi em kìm đôi giày nữa là xong đôi giày nữa là ok rồi đôi giày với à, đai lưng đôi giày với đai lưng nữa rồi 40 nha đến dòng sinh lực nha nè. sinh lực thì như mọi khôi mà ép thì à, khải sẽ cho rút 4 đại đập một thủy tinh 4 đại đó thì auto 1.8 đó nào ờ, Lolo Dương đâu ta <coughs> chị đại chị hai ta có giống ta gõ hoàng cũng ra ta đâu đâu tam thánh con golo tam thánh con tam thánh ơi anh còn hả bao nhiêu bình mà em lấy luôn này Ồ, à, em lấy à, hiện tại bây giờ đưa em hết 40 bình này, em đưa tiền nha à, bốn chục bình 40 một k hai ok hai k bảy ok ok k bảy với à, với hai gì anh hai quả với hòn cho anh nữa giờ giờ đang ép đồ thành đô bán ngựa ok rồi anh cái mua dương năm chục bình á mà anh ép mới mười bình Dạ, hai cái hai hết nợ nha chạm một nam dân thì tinh luôn hết nợ này rồi ôi hai Ủa, hai cái bảy đúng không mà đăng ký đánh mười lớp một mười sáu là khi nào mình đăng ký được không à, ít hôm thông ad sẽ thông báo là ngày nào ờ, đăng ký thì em lúc đó em đăng ký cũng như là em chuẩn bị đồ đạt được copy đồ em ơi là mình chọn đồ hả mình chọn đúng rồi không đồ của em sẽ đỡ dành trong rương qua qua bên kia em sẽ đánh đồ em cất trong rương ấy rồi ok nói chung có cái gì quan trọng gì vấn đồ dạy giải khải sẽ thông báo cho anh em nắm tình hình hàng ngày không có bỏ lỡ được đâu khải cũng đánh mà sao bỏ lỡ được bây giờ anh lên hàng 15 có đi đánh được không anh không đánh được anh phải đủ 48 trận mới đánh được anh cường ơi theo luật là anh phải đủ 48 trận ừ. rồi người hơi phèn á hai thằng kia không phái mạnh mẽ nhưng hơi phèn hôm trước là anh em trong bang bảo bảo nhường anh em nhường cái bông tiêu để trải nghiệm á khải bán cái bông tiêu 4 triệu 8 rồi tại vì cái bông tiêu hồi trước là khải mua 5 triệu anh ờ, em không biết xem like anh em có biết không chứ bông tiêu khải mua 5 triệu xong rồi là anh lùm lúa được kêu nhường anh trải nghiệm anh mang anh chạy cho vui xong rồi anh mua 4 triệu 8 thì khải kêu thôi fit 200k lái anh 4 triệu 8 là anh chạy đi xong rồi anh chạy khoảng hai ba ngày xong anh bán lại cho anh Cường Galaxy đường môn nó một của ban mình nó làm đó thì bán lại cho Cường Galaxy thì hiện tại anh Cường đang xa rồi <laughs> giờ có mua lại cũng hơi canh rồi tiếp tục anh em ơi rồi sinh lực sinh lực thì lúc này khải có tiền trong sinh lực rồi sinh lực hiện hai sinh lực hiện hai nha anh em khá cho phôi đấy ok em có một cái phôi sinh lực hiện hai khá đẹp 155 bình lương anh em ơi rồi chuẩn bị uh, nón à nón xong rồi nón xong rồi lê quyền ơi nón xong rồi anh em đường môn năm một silver nha anh khải ok nón xong rồi anh em ơi nón xong rồi đặt móc rồi anh em ơi khải mang một cái uh, mặt nạ một kỹ năng nữa đặt móc tóc đánh 101 nha anh em đó đặt móc rồi Hãy đi ép cái đôi giày nữa là cho đủ đồ nè chỉ cần một đôi giày lên nữa là xong đủ đồ tại vì uh, khải mang cái nón này vào thì khải mất mất đi cái nón của thủ lý làm chậm cũ của khải đẹp trai nón đẹp trai nón lá của khải á thì khải mang cái này thì được nón kháng họ thôi thì nó lại mất đi dòng phòng thủ lý nên bây giờ phải ép lại đôi dàn thủ lý nè mày bây giờ khải khá là pin giờ phải ép lại thôi lấy sinh lực này mình tin uh, ờ, tin một lấy này sinh lực chừng là 152 này tinh một này một này sáu hữu viên đại này phẩm cấp phẩm chất cao cao tí cho nó sinh lực cao này đó sáu đại tại vì mình mới mua 40 bình phú viên đại hơn 100k Việt Nam đồng đó nè nên là cũng ok rồi rồi phẩm chất 56 là được thêm dương thị tinh 6 luôn ok Sống này thì bỏ Dương Thị Tinh nữa là ok lên 10, 19 x luôn em ạ à. 19 x dòng sinh lực luôn hợp luôn Ở này cái áo thêm áo thêm lâm nữa, hồng kim môn phái nữa đẹp trai luôn Cũng hợp lý mà giờ áo hơi căng nữa nè Hồ Thị Tinh Hồ Thị Tinh bốn đại nha nè lên 200 luôn một cái tinh ờ, bốn đại 2 tiểu cho lên 200 sinh lực luôn cho nó khác rồi cẩm này dây nè, khám sinh lực nè, một tính xấu nè, tinh hai nè, một thị tinh nè, bốn đại hai tiểu <clears throat> tỷ lệ này thì có thể lên 200 nha nam tỷ lệ này thì có thể lên 200 sinh lực đó. anh em đang xem thì cho khám một like chơi nhá lần này cái này bát thứ hai ép nó bằng long thành công anh em ơi giờ tiếp tục hay sẽ tiếp tục cái đôi giày ồ oh, một chín ít luôn hợp lý giờ đến dòng uh, ờ, rút cái dòng uh, ờ, thủ lý ẩn hai thủ lý ẩn hai thì khả sẽ trải nghiệm mua một cục một kim mua một cục một kim một nghìn xu luôn tại vì hiện tại bây giờ không có thị tinh nữa này mà không có thị tinh nên khả sẽ trải nghiệm tiếp tục cục thần bí khốn thạch dùng đỡ khảm nạm ép đồ rồi một cục và khả sẽ dùng thị tinh 3 và một thị tinh và phun đại ok chưa đó anh em thấy full luôn nói chung tầm này là ép cái gì cũng full luôn nè chủ yếu khả trải nghiệm cái cục này thì nó có thành công hay không thành công hay không nếu mà thành công phẩm chất 8 9 thì khải có thể mua thêm hai cục nữa khải đập thẳng vô dòng phòng thủ luôn không cần thủy tinh luôn đó em thấy hiểu vấn đề không không cần thủy tinh luôn nếu lần này rút nếu lần này rút cái phòng à, thủ lý hận hai này lên phẩm chất 8 9 thì khải nói anh em nghe luôn thì khải có thể tiếp tục trải nghiệm thần bí không thạch vào cái lúc ép luôn hai cục luôn là bằng 10 viên thủy tinh luôn nè đó thì mong lần này nếu mà nó ra 8 và 9 thì phần trước 8 và 9 thì mình có thể đập được này mà mình sẽ đập được tên 3 phôi ấn 2 full đó em thấy chưa thì Nguyễn lên 8 hoặc 9 nếu mà là lên 9 là thành công quá thành công mỹ, mỹ bản luôn nè nếu lên 9 là thành công quá thành công luôn Wow. Ôi Trời ơi kiểu này là lên chắc chắn 25 rồi anh em Ôi cục này tính là căng khét Căng đét luôn anh em tính ra anh em nghĩ đơn giản này cái cục đó nó tương đương là bốn cục thủy tinh mà khả thêm một cục thủy tinh nữa là thành năm cục thủy tinh và năm cục thủy tinh là rút phẩm chất chính và như thế này thì chúng ta có thể trải nghiệm tiếp tục đó là khả sẽ mua hai cục thần bí công thạch nữa tương đương hai kim là khoảng à, một hai một trăm năm mươi k Việt Nam đồng nữa và chỉ cần một viên thủy tinh nữa và full đại hay có thể là hai thủy tinh full đại thì sẽ lên 25 ừ, hợp lý hợp lý hợp lý quá này mày hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý để coi con thủy tinh không nào dân trong bang Khải lấy hết vài viên Khải ép rồi tới được Khải bù lại cho bang hết thì tinh rồi là Khải sẽ mua tiếp tục thằng bí cũng thạch ở đây rút thêm thì tinh rồi nè mà rút thêm sâu à còn còn sâu còn sâu còn sâu còn sâu quá chắc quá chắc lô lô lô anh em ơi ai, nữa? ai cũng dư ai cũng dư một viên thì tinh đồng giúp em một viên thì tinh em đưa cái dây lên luôn nè một viên thôi ok anh lúa lúa gì nữa em em em rút cái đôi giày này mà phạm chất chính luôn mình thấy căng không phạm chất à. chính ở ờ, phòng chất chính nhưng mà thân pháp em nhiêu em đâu ép thân pháp đâu mà thân pháp à không ép thân chính ừ. thì cứ full thủy tinh mặc định auto 25 rồi mà em không có thủy tinh em chơi cục thần bí cũng thật thôi em đâu còn thủy tinh đâu ừ thì cũng được <laughs> giao dịch mấy viên thủy tinh luôn rồi có hai viên không hai viên ha à. đây ờ, ok hai viên hai viên chính xác hai viên ok ok cảm ơn luôn xong đôi giày luôn em ơi hay quá ông nội thiếu tôi ông nội gì nhớ ông bốn chục bình quốc viên hai viên thủy tinh giờ giao dịch thì tinh tính tiền luôn mà thiếu gì là thiếu phúc duyên thôi hiểu không phúc duyên thôi ừ em đưa tiền luôn mà đó đúng rồi phải có thị tinh đúng rồi công minh thầy quá đồ giày này ép lên ít nhất phải ok qua không kim đây mai không kim rồi tương dương nam đi tương nam đi tương nam luôn thế này mời rồi giao dịch anh ơi Hiện tại thông báo anh em là quả hồng kim sắp hết Anh em chưa cố gắng hoạt động giúp ban để lấy quả hồng kim anh em Chỉ còn có khoảng tầm 6 bảy quả thôi anh em ơi Tầm này phát là hết luôn nè Người hai quả nữa hết luôn nè Tí nữa khải hai quả nữa hết rồi Rồi Rồi Hợp lý hợp lý hợp lý Khải sẽ đưa con đôi giày lên 25 Quá đẹp Quá đẹp trai luôn em ơi Lâu lắm cái nhạc nào Lắm cái nhạc nào xin một quả giao dịch lên đây Bật giao dịch bật giao dịch Rồi ngày mai cố gắng hoạt động anh em hết quả rồi đợi tí nữa mày làm. anh à... cho em xin một quả luôn rồi ok một quả thôi hết quả rồi em ơi anh cường một quả khải một quả nó mốt một quả hết luôn đó hết luôn rồi còn sáu quả đợi tí nữa mày. ơi sẽ mua hai cục thằng bí cũng thật hai cục này tương đương là 8 viên thủy tinh đó nè hai kim khả chơi khô máu luôn nè đó hai kim khô máu luôn bánh tránh bắn số đi em ơi rồi bán rồi, rồi. giao dịch rồi hai cục là hai kim này là tương đương 8 dụng 8 viên thủy tinh rồi đó rồi khai bỏ bù viên thủy tinh giao dịch em ơi nó mất đâu giao dịch em ơi không nhận này rồi vô đôi giày em ơi à, khai cho bỏ phun thì tân phun phúc diên chứ thôi đơn kim thôi đơn kim thôi phúc duyên tiền bạc chỉ tầm tiền bạc chỉ tầm này tiền bạc tầm bên này lấy chẳng có đâu anh giả bộ anh tính vua tính quên luôn à cái này cành ấy cành quá cành rồi vô em lên đôi giày cái anh em ơi hãy làm giùm gái vô anh em ơi khám như khải có nói thì phẩm nó ra phẩm chất chính thì khải quá tự tin luôn em ơi một viên miếng gạch hai thì tình phun cũng lên phun cũng lên hả trời nó lên nóng nóng lên chết em luôn á mình hiển hiện hiện hiền chu ơi một với không thật hai thì tình phun phúc viên cũng lên nữa trời ơi canh ông ta với canh nha à. ok em theo anh một lần đi nếu không lên anh chịu gì em nếu anh không lên nếu không lên anh chịu gì em đúng không nhớ lên áo cam năng rồi hãy lên đảo nha ok ok hãy lên áo cam năng lên đảo luôn này mình đó hồi nhất chín trời đôi giày này khả nghĩ chắc tỷ lệ lên khá là cao nhất chín của đôi giày này tính ra thì cục này là khoảng tầm uh, ờ, 4 thủy tinh và với hai này là hai thủy tinh nữa là 6 6 thủy tinh này và kèm thêm 5 mình thủ dân đại nữa là khoảng ở cái vị trí này còn tốn khoảng chi phí khoảng 7 thủy tinh bảy viên tinh tầm này là còn 300 ờ, xu thì trong cái cụm này nó tốn còn hết hai kim mốt đừng vì 75k ép lại 75k ép lại đừng hả ừ em nghĩ là đừng anh em ơi không không lên khải chịu chứ nó có chịu gì đúng rồi vào hai em thiệt sợ lắm anh em ơi tại vì ờ, khải nghĩ là phần chín thì chắc chắn nó lên rồi nhưng mà phải full thị tin nhưng mà full thị tin thì dao động là 8 viên thị tin khải tính tiền anh em nghe này 8 viên thị tin 8 viên thị tin nhân cho 300 đó thì 8 viên tinh nhân cho 300 thì nó tốn khoảng là hai kim tư hai kim tư mà cái này, này em anh em tính này em sẽ tốn này một này hai kim này viên tính là 230 230 kèm phú viên này là em vẫn tốn khoảng 240 thôi mà chắc ăn hơn anh em thấy không đó chứ mà đỡ hai thủy tinh một cái cục này thì cũng lên thì đó ý kiến của anh em thì em đồng ý thôi nhưng mà em không dám chơi thiệt ok thôi lên hành làm nhà chắc anh em ơi <laughs> đúng là đoàn thanh bình ơi đừng vì 75 k ép lại chuẩn luôn anh ơi lên 25 đây easy game rồi anh em à đây bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một cái phôi nội lực dòng cuối Đẩy lên 190 nữa là lên pin luôn em ơi Quá hay rồi anh em ơi Nói chung là khả định theo ý kiến của anh em kia mà anh em cản là thôi Cản lên thôi anh em ơi Cản lên thôi thôi thôi Cản lên thôi đi anh em ơi Mình chơi uh, cái, cái cách chắc kèo mình tốn tiền xíu không được nè Không tốn bao nhiêu nó chỉ tốn khoảng tầm uh, Thêm 200 xu 300 xu nữa thôi Nhưng mà mình lại có cảm giác tự tin hơn nè Tại vì Khải thấy nó phạm chất chính là ok rồi Biết là vậy luôn đó nè chứ phạm chất 8 thì cũng ép như, như công thức cũ thôi hai cục thằng bí rồi một thì tinh rồi phun duyên lên thôi còn phạm chín khải chắc chắn là nghĩ lên rồi nhưng mà nghĩ sợ nó không lên tốn kém đôi giày bằng thủ cái dòng thủ rất khó ép nữa rồi có dòng nội lực luôn xong đôi giày nha nam ơi hay quá hay quá còn viên thủy tinh cuối cùng thì khải sẽ đập vào dòng nội lực cho nó lên 190 luôn nha nam đúng rồi anh ơi tiếc gì đâu vài bình phúc viên này nọ em thấy cũng không hơn không hay rồi Khải sẽ rút ờ, bốn viên đại Đập bốn viên đại nè Rồi xong Lấy Đó Lấy này Hình tinh ờ, hình tinh ờ, hình tinh hình tinh 2 Lấy hình tinh 1 làm tinh 2 lấy hình tinh 2 làm tinh 2 được Hình tinh 2 bây giờ ré này Lấy này Trong hai này Hiền ba này Hình tinh 2 này bốn viên đại này rồi xấu dương đại thì cho phẩm chất cao cao một tí phút dương đại mình còn đúng không rồi ép cho sàn bóng này lên xong coi như là hợp lý rồi nè ngon vậy lên xe ôm quá ngon phẩm chất xấu à phần xấu này thì easy game rồi phẩm xấu này là khả đầu bốn dương đại là 19 x rồi đẹp luôn em ơi đẹp đẹp đẹp quá đẹp luôn quá đẹp luôn em ơi phẩm chất xấu là ok rồi rồi vô luôn không phải suy nghĩ nữa mà một viên tinh hiện tinh hai tiếp tục và bốn viên đại đó ơi ơi dừng bên của viên đại à, cho nem mình luôn đi cho mình luôn đi khi nào lên hai à, nem mình cũng được nem mình đúng không thêm hai tiếu nó cố gắng lên 200 nội lực luôn cho nó chắc đó full dòng anh em full ổn luôn em tám nữa đó quá tự tin luôn anh anh anh đòn thanh bình anh đòn nét thì nó thiệt anh em ép đồ nó khá tự tin luôn nè không gì phải ngại luôn không có vấn đề gì phải ngại luôn nè đó trời ơi khỏi phải ngại luôn không thương tiếc luôn bỏ full đồ luôn đó nếu trung bình như này là xong 18 19 ít đó và có thể thêm một chút xíu này nó là xong rồi đó nhưng mà khả thêm vô luôn vô luôn vô luôn đó hơi chút xấu rồi nè đó Đấy, nội lực dòng cuối ok lên độ lên sang đôi giày này sau này mà khải không xài nữa thì nam đọc có thể xài nè quá trời ơi ơi gì em nói ngay mà theo kiểu này chỉ có thể 200 mà thôi tại vì nó mắc pin rồi em ơi 200 Quá đẹp Quá đẹp anh em ơi Trời ơi hợp lý luôn Đồ quá đẹp luôn Rồi ok anh em ơi Đây anh em thấy kháng nha Phòng thủ 75 Kháng hàng 75 Kháng hỏi 75 cộng 4 Kháng độc 75 cộng 2 Đó Quá đẹp anh em ơi Đôi giày này Kha sẽ bán lại hoặc là đỡ lại cho nên trong ban xài Rồi cắt đồ ngay cắt đồ ngay Quá hay quá hay Quá hay hôm nay ép đồ quá thành công anh em ơi nói chung là hôm nay thì cảm ơn tất cả anh em có rất nhiều anh em hôm nay xem livestream và cũng như là donate để lái tinh thần để khải cố gắng ép đồ công nhận là nhờ vào cái donate của anh em là khải cảm giác ép đồ nó khá tự tin em ơi không có ngại ngùng gì cả chúc anh em một buổi tối xem live dễ nha và cảm ơn tất cả anh em đã donate cho khải ngày hôm nay nha anh em ơi chúc anh em xem live vui vẻ và bây giờ khải lên đảo ép vào cái lực tay cho cao một tí nè em ơi hiện tại bây giờ khải thiếu cái mặt nạ nên là lực tay khải chưa biết đi đâu vào đâu nè em ơi khải đang khải nghiên cứu xem anh hỏi anh uh, ờ, đấy xem